còn dạ. còn mình mà không không vịnh là buông ra sẽ là, là, là sẽ sẽ té mình mình thấy vịnh dạ cái buông ra là té buông ra là té hả chị con, con, con đứng, đứng, đứng, vậy là cái cái chân này nó chủ yếu là để uh, ờ, kìm lại không cho bị dạ, co giật dạ, lên nữa dạ, dạ không cho làm cho cái găng là, là dạ. để nặng thêm nữa vậy đó Cũng dạ dạ bác sĩ nói bây giờ là không kẹp cái này là bé nó sẽ nặng hơn nữa dạ. nó, nó nó sẽ teo cơ luôn đó tội lắm anh ơi hỏi mẹ ơi chừng nào con đi được vậy mẹ rồi bé đòi đi học rồi đi học nữa dạ, hả rồi hỏi hoài đó như thấy mấy chị chạy nhảy nè dạ rồi cái bé tuổi lắm bé nói chừng nào con đi được vậy mẹ dạ. hỏi à. hoài vậy đó rồi bác sĩ nói là nếu mà bé phẫu thuật á, thì à, là đi được hả chị? Là chi phí là khoảng bao nhiêu à? Là có 20 triệu 20 triệu dạ. à, Do bại não á hả? Dạ, dạ. có mà cái mà giấy xác nhận à, hẳn hậu à, dạ. Giấy xác nhận bệnh của bé à, Bé Nguyễn uh, bé Ngọc Dung bị yếu hai chân do bại não là đúng sự thật hiện tại bé chưa tự đi được à, giấy chứng nhận hộ nghèo hộ cận nghèo tại vì nhìn vô cái cảnh của bé thì nếu ai làm cha làm mẹ có con thì nhìn vô thì cũng rất là sót mà hoàn cảnh của anh chị á nhìn vô thì cũng rất là nghèo nhà nghèo mà lại con đông nữa chứ nghèo thì thường nó hay đi chung với xui lắm bởi vì nó vậy đó già dạ, nó khổ dạ, thì à, anh chị thì chừng nào lên Cần Thơ được còn không nếu đi liền luôn cũng vẫn được à, <laughs> bây giờ cho con bé em nó hết bệnh đi dạ nó hết bệnh đi rồi em sẽ điện anh chứ bây giờ nó bệnh đúng rồi cho bé nhà khỏe đi bữa nay em gửi cho anh chị lại một chút xíu ít như là hai triệu em chích ra cái à, quỹ để à, anh chị có thể là làm lộ phí hay là để trang trải đi đường rồi khi mà có gì mình sẽ liên lạc qua à, địa điện thoại lên ờ, như ngày mai anh chị đi thì alo em để em sắp xếp rồi lên tới chợ em sẽ đón anh chị và đi cùng với anh chị vô bệnh viện thì tiền viện phí mổ đồ nói chung là tới chừng nào mà bác sĩ ờ, nói là ổn rồi thì khi đó thì ờ, em sẽ rút dạ Chào cô chú, anh chị và các bạn ạ à. Hiện tại Phước ờ, Cần Thơ đang trên đường ờ, vào nhà của ờ, bé Dung 4 tuổi Một cháu bé không được may mắn như bao trẻ em khác ạ à. à, Với chỉ một ước mơ nhỏ nhoi thôi là đứng trên chính đôi cái đôi chân của mình á là bé luôn hỏi mẹ là mẹ ơi bao giờ thì con mới được biết đi như bao bạn khác hả mẹ thì cái hoàn cảnh của bé Dung Phước cũng à, vừa được biết hôm qua thôi à, khi nhận được à, một lời cầu cứu của một bạn á, ở trên Facebook bạn ấy à, gửi về Trang và mong được à, cộng đồng mạng à, các cô chú anh chị chia sẻ và giúp đỡ à, cho bé để à, bé có à, chi phí và phẫu thuật vì à, gia đình của bé Dung á, đã à, hết khả năng và đem bé à, về nhà kèm theo đó là một số à, hình ảnh của à, bé Dung thật sự thì à, nói thật luôn với à, cô chú anh chị à, một ngày á phước á đều à, nhận được cả vài trăm hay là cả ngàn luôn vừa nào là tin nhắn rồi vừa nào là điện thoại liên tục gửi về trang à, thì phước thì cũng có một cái trang fanpage là phước cần thơ ở trên facebook nên là mọi người thì thường hay uh, nhờ hay là giới thiệu hoàn cảnh thường gửi về trên đó còn không nữa thì à, Phước hay có chèn cái số điện thoại trên à, video á nên à, mọi người hay điện thoại về đó và đa số là giới thiệu hoàn cảnh thì nhiều nhiều khi á đôi lúc á thưa cô chú anh chị và các bạn á, Phước cũng bị chết luôn vì quá tải và không thể bắt máy hết được và nếu mà Phước không bắt á, bắt máy á, thì lại sợ bỏ qua một cái mạnh thường quân nào đó muốn giúp đỡ cái hoàn cảnh đó mà Phước ờ, đã từng ghé thăm qua hay là đã từng ờ, đăng cái ờ, clip lên nên cũng gắng cố gắng để bắt máy tuy nhiên nhiều đôi lúc á bận quá tại vì Phước phải đi thăm hoàn cảnh nữa không thể nào mà túc trực cái điện thoại 24 trên 24 được và điện thoại thì nhiều lúc tới khoảng cả 1-2 giờ đêm luôn vẫn còn những cái cuộc gọi giới thiệu hoàn cảnh đôi khi áp lực và stress rất là nhiều nhưng mà Phước nói ra thì thật sự á, à, cũng giải thích lại cho mọi người nghe để mọi người hiểu à, thì cũng có người hiểu và cũng có người á, là sẽ không hiểu à, cứ kiểu như là điện thoại lại á, là hầu như á, là cái trách nhiệm và bắt buộc á, Phước là phải à, à, giới thiệu cái hoàn cảnh đó đó là chú phải lợi giúp dùm tôi vì họ khổ quá chú ơi nhưng mà phước cũng giải thích lại nhiều nhưng mà cũng không ai hiểu luôn và nhiều người á thì à, y như rằng á cái đó là giống như là cái à, trách nhiệm của phước là phải giúp cái bình đỡ cái hoàn cảnh mà họ đã giới thiệu rất rất rất rất luôn rất là nhiều luôn lời à, lẽ nặng nhẹ có rồi nói chung là không thể không thể nào nói ra được nên lời nhiều khi cũng buồn lắm còn à, một số người thì à, điện thoại lại cũng à, góp ý này nọ ở ừ, cất nhà này cất nhà kia cất nhà nọ và muốn làm theo ý của họ tuy nhiên họ quên cái điều như thế này là nhiều lúc mà phước cất nhà là phước đều phải hỏi qua các bà và các ông ờ, có chịu ở ngôi nhà này không nhà này là ông bà cần gì cần gì có cần cửa sổ không và cái địa thế của ông bà ở chỗ này là có nóng có lạnh hay không nhưng mà tuy nhiên nhiều người xem qua một cái đoạn video thì cứ nhìn vô thấy nhà ton là cứ mặc định trong đầu mình là à, nóng quá nóng quá nhà này nóng quá nhưng họ không hiểu rằng đối với người lớn tuổi người già và cái địa thế ở xung quanh đó nó rất là lạnh không có nóng như mọi người nghĩ đâu nói chung thì ờ, ai trách gì thì trách thì ờ, phước thì cẩn cứ tiếp tục giữ cái quan điểm của mình à, ai góp ý tốt thì mình nghe còn ai mà góp ý à, không tốt thì nói chung mình cũng nghe mình nghe thôi được đúng thì mình làm còn không đúng thì thôi còn ai chửi mình đó, thì xem như là họ đang giải nghiệp giúp giùm mình thôi à, và thật sự ra thì phước cũng muốn giúp nhiều hoàn cảnh lắm tuy nhiên là đi không có kèm à phải tiện đường và hữu duyên nữa chứ à, ai điện thoại lại và mình có thể đi liền thì thật sự là không bao giờ giúp nổi hết quá nhiều à. người khổ của Việt Nam mình nhiều lắm cô chú anh chị ơi à, à mà thôi để giờ mình sẽ trở lại cái vấn đề à, chính là à, hoàn cảnh của bé Dung hôm qua thì à, sau khi à, nghe à, về câu chuyện về gia đình của bé và hình những hình ảnh của bé thì tuy nhiên là không hiểu sao nữa à, Phước á, lại à, muốn đi liền luôn tuy là đường xa nè thuộc dạng dùng sâu dùng xa luôn không hiểu sao chắc có lẽ là có duyên đối với bé và nhìn bé thì thật sự ờ, chỉ nhìn qua hình ảnh thôi thật sự là rất là đáng thương luôn và tội nghiệp thì ờ, phía trước cô chú anh chị là đó chính là ba mẹ của bé Dung à, Phước đã liên hệ và nhờ ba mẹ của bé trực tiếp dẫn đường vào vào nhà chứ thật sự thì quá sâu và xa nữa nên chắc nếu mà kiếm mà chắc không biết là chừng nào nữa mới kiếm ra rồi thì bây giờ Phước à, sẽ mời cô chú, anh chị và các bạn mình sẽ cùng Phước tìm hiểu rõ hơn về à, hoàn cảnh của gia đình bé Dung ạ. Tới rồi bây giờ thì mình à, đã tới được nhà của bé Dung rồi đó cô chú anh chị đây đây là em nó đây có nói chuyện được không hả con đây cái chân bé thường có nói chuyện được không á chị nói được hả chị dạ. à, đây là chị ờ, chị hiền phải không ạ dạ họ tên của mình là gì chị của em là võ thị diệu hiền võ thị diệu hiền hả dạ, chị dạ. còn ảnh ảnh là nguyễn phi hùng à, ảnh năm nay bao nhiêu tuổi và chị nữa ảnh à, sinh năm 82 đó 82 hả dạ. vậy năm nay là cũng uh, gần ba bà, bà 8 bà rồi dạ. còn chị em sinh năm 84 em 84 hả dạ em 36 36 hả dạ, dạ em thì nhỏ hơn anh chị cứ kêu em là tên phước bình thường thôi kêu em thôi coi như em như là mòn em được rồi đừng cứ xưng chị hay là kêu bằng cậu vậy chứ em tổn thọ chết dạ. còn đây là hai đứa con á hả dạ, dạ. hai hai hai người anh dạ, hai người anh. Ủa, quậy dữ lắm hay gì đeo đá bông rồi luôn đó trời nó, đây nó hả hai thằng đều đeo đá bông hết trơn hả dạ, cũng chứng hết trơn á à, nhát hết đó hả cái mấy bà già xưa người ta chỉ sổ mẹo á anh à tức tức nó, bị ruột thòng xuống cái trứng giấy rồi cái mấy bà già xưa người ta kêu mình xỏ bông cái bắt đầu cái nó năn lên à tức vậy là đó. phải xỏ bông bị dạ. bị bị bệnh đúng không dạ dạ dạ trời vậy đó hả dạ. <laughs> em em tưởng là nãy chị nói kia là em tưởng là <laughs> bị nhát dạ. anh vô anh ngồi đó luôn đi anh trời có gì đâu anh hùng coi như anh em thôi như hồi nhỏ cái ra cái bác sĩ phát hiện là ruột ừ, xuống ờ, dạ. đó đó rồi đó, bắt đầu cái mấy bài ngày xưa ta chỉ xỏ mẹo làm cho nó rút lên đó dạ. bắt đầu cái xỏ cái uh, giấy bệnh giấy đồ của em ở nhà còn không chị dạ. với lại nhà gia đình mình có sổ hộ nghèo không dạ có dạ cho em mượn luôn ha em mượn hết mấy cái giấy tờ đó luôn à dạ à, đây là mấy cô hàng xóm hả hay là sao ạ à? tôi bà nội đó à tôi đây là bà à, bà nội với cô hả vậy là mình cũng ở gần gần đây luôn á không ở sát bên sát bên đây em xin phép em đảo một vòng em tham quan cái thử ha đây là cái nhà của ờ, bé dung trong này là phòng ngủ hả chị dạ dạ, dạ. À, chia ra vậy đó hả em thấy cái nền nhà của mình đây nó cũng thấp quá mưa nó có ngập không á anh hùng dạ, không. không hả anh dạ. vậy cũng đỡ ha à, cho em hỏi á anh hùng là đất này đây là của mình luôn hay sao ạ à? dạ, đất của nông trường đất của nông trường à, cũng như ở đậu, ở đậu của nông trường vậy đó ở đậu của nông trường luôn hả dạ. dạ mình ở đây khoảng bao nhiêu năm rồi đó anh ở đây à, mười mấy hai năm rồi dạ là quê của mình ở đây luôn à, quê á, thì ở sông ờ, sơn phụng cái sách à, dưới á sóc trăng á hả sóc trăng mình ở dưới á rồi ờ, về đây ở là cũng lâu rồi dạ. Ông ở đây lâu lắm rồi, rồi bắt đầu mới ra riêng ở đây dạ dạ trời ơi ở đâu mà đông đúc quá vậy thiếu nhi không vậy giống như là chạy mầm non luôn vậy con cháu không ở sớm rồi sao con tính nói gì ê ê té nghe té té đợi đợi đợi coi đang rồi đàng hoàng cha nói Bé dễ thương quá trời ha bé có thể đâu có đứng lên đi được phải không ơi nó nó đứng lên nó vịnh cây thì nó đứng nó vịnh được chứ nó dạ. đi điên được mẹ là, mẹ là, mẹ là. bé là năm nay là bao nhiêu tuổi á chị em mượn cái 2016 ờ, đó dạ đây là mấy cái giấy tờ của mình rồi phải không giấy bệnh của bé luôn nè hả bé ờ, Nguyễn Ngọc Dung trẻ em chuẩn đoán là yếu hai chân do gì chị do bại não đó à, do bại não á hả dạ. nè dạ, nè có mà cái mà giấy xác nhận à, hẳn hồi nè nè dạ. giấy xác nhận bệnh của bé này. à bé Nguyễn uh, bé Ngọc Dung bị yếu hai chân do bại não là đúng sự thật hiện tại bé chưa tự đi được qua wow, cái giấy này là năm uh, cũng như là em mới... ở đây là 29 ở đây 29 dạ, 29. 24 tây à, tháng 4 2019 dạ. tức là bây giờ là tháng 3 rồi dạ. cũng là gần à, một năm rồi không bé phát bệnh năm 2018 à. năm, à. năm 2018 cái bắt đầu cái em điều trị năm 2018 dạ rồi tới bắt đầu năm 2019 cái bắt đầu về đây cái mấy à, xin cái à, cho à, kêu bệnh viện là cho cái giấy xác nhận đặng xã này người ta hỗ trợ tiền sữa cho bé đó à đúng rồi phải có giấy xác nhận này thì bên khu vực mới hỗ trợ cho mình à, dạ. dạ còn đây là cái sổ hộ nghèo hả chị sổ hộ nghèo mà chưa có đưa bé vô à giấy chứng nhận hộ nghèo hộ cận nghèo dạ chủ hộ là anh Nguyễn Phi Hùng bé chưa nhập hộ khẩu vô hả chị à, có nhập hộ khẩu rồi anh mà cũng như hồi cái đợt em đi làm hộ khẩu đó rồi cái à, em không có nói rồi mấy ờ, cổ chưa có đưa bé vô sổ ờ, nghèo được à. thì à, nói để rồi người ta sẽ nhập bé vô sau hồi lúc trước á là bé bị là năm 2018 là gì? sốt hả chị sốt rồi xong à, rồi à, đi bệnh viện hay sao hồi đó là em em sanh bé ra là bé có 7 tháng 5 ngày à 7 tháng 5 ngày là dạ. xanh non đúng không dạ, ạ? Xanh non, xanh non cái ờ, đi lên thơ hấp điện là 2 tháng. Dạ. Rồi mới về, về xong cái là bé bệnh những bệnh là xuống là sốt. Dạ. Sốt, sốt không rồi tới giờ chừng cái em thấy bé nó nằm không mà nó đi không có được. Dạ. Chỗ đầu à năm 2018 đó là em mới lên khám là mới biết là bé bị bại não hai chân đi không được. Rồi ờ, bé có hay hỏi chị là sao đi đứng không được không? Dạ, tội lắm anh ơi, hỏi mẹ ơi chừng nào con đi được vậy mẹ. Rồi bé đòi đi học, rồi đi học nữa hả dạ, rồi hỏi hoài đó như thấy mấy chị chạy nhảy nè dạ rồi cái bé tuổi lắm bé nói chừng nào con đi được vậy mẹ Trời dạ. hỏi à. hoài vậy đó người bác sĩ nói là nếu mà bé phẫu thuật á thì ờ, là đi được là đi được hả chị là chi phí là khoảng bao nhiêu à là có 20 triệu 20 triệu dạ. à, nếu mà bây giờ á có tiền cho bé đi phẫu thuật á dạ. là mình phẫu thuật ở đâu em hưởng thực ở ờ, trung tâm chỉnh hình đó anh tại vì ờ, đợt ở đó, cần thơ hay là ngoài hậu giang ở cần thơ này nè ở cần thơ là lên cần thơ vậy không em dạ. cũng từ dạ. cần thơ xuống dạ. vậy đó dạ. này cái trên thơ không à à vậy trên dạ. thơ hả vậy là trước là đưa bé đi cần thơ không dạ đi cần thơ không mình đã tốn biết bao ờ, à, quên coi mình tốn bao nhiêu chi phí cho những cái cuộc mà điều trị cho bé rồi á chị à. À, Hiền hồi đó thì em đi tập vật lý trị liệu dạ. đi tập vật lý trị liệu mà lên nó cũng như là ngay à, bác sĩ Hải nó là cũng như là ngay người ta tài trợ gì cái vô bệnh viện đó, đó thì ta sẽ tập miễn phí cho bé còn mình không ngay là một ngày là sẽ đóng 130 ngàn dạ dạ là tiền tập là 80 còn tiền phòng là 50 là ngày cứ đóng 130 130 mình đóng là nguyên tuần nguyên tuần vậy đó vậy đó hả dạ là, là mình điều trị khoảng bao lâu ở trên trển rồi xong rồi sao mà phải đưa bé về à, điều trị à, dài của anh cũng như là hồi cái lúc em điều trị điều à, điều trị xong rồi cái bắt đầu là bé nó nó nó rút răng á dạ. như là nó rút cái giò nó rút lên gì nè dạ. là bắt đầu là bác bác sĩ mới là cho mình mình ngồi không không xuống đây đi chị để em quay vừa thấy cái cảnh à, cái bé luôn đây nè cái ghế là chị ngồi đi đây anh em gửi lời anh hùng nè anh hùng cái này đi ha là điều là điều chị thôi được rồi à, em em quen ngồi vậy rồi à, lâu rồi cái bác à, bác sĩ mấy kêu là bây giờ bé nó rút lên quá trời nhưng dạ. mà ở chỗ bệnh viện đó là người ta không có cái thuốc tim rồi bây giờ là bác sĩ kêu là đi qua bên nhi đồng á dạ. là xin xin người ta đăng ký đặng tim cho bé coi là có bé nó có thòng răng được không dạ. mà em cũng đã qua bệnh là xin là đã tiêm rồi mà tiêm cách đây cũng 3 tháng rồi rồi đi lên khám lại thì à, bé nó không có, có chịu thuốc tim cũng như là bác sĩ nói là tim là cỡ khoảng tháng ngoài hai tháng là thuốc nó sẽ hết tác dụng dạ. cái đứa mà nó chịu thì nó sẽ chấm cái chân xuống được dạ. còn cái đứa nó không chịu thì nó rút lên nặng hơn bây giờ bé dùng không chịu là bé dùng rút lên cao hơn rồi đó nữa hả? dạ. cái này là mình đang làm cái gì vào cái chân bé vậy chị à, bé à, này là bác sĩ à, cho cái nẹp gì nè anh đặng gị cho nó đừng có rút nặng hơn nữa cũng như nếu như không không có này thì thì bé bé sẽ gút cao lên à nó gút hả đó nó rút cao lên dạ đó. nhón lên hả? là từ từ nó sẽ teo cái này hàng ngày mình có thai không hay là lâu lâu hay là để hoài vậy luôn hả chừng nào mà cái cái này mà nó nó chặt là mình sẽ đi làm đôi khác làm đôi khác hả dạ. cái chi phí của cái đôi này là bao nhiêu chị à, ngay cái đợt à, mà tài trợ à, gì đó dạ. là người ta sẽ làm cho mình không tốn tiền còn ngay tà hay à, không tài trợ thì sẽ 3 triệu một đôi 3 triệu một đôi hả dạ, dạ còn cái xe lăn này là em thấy cũng còn mới nè chắc bên à. từ thiện người ta mới gửi tặng phải không ạ dạ dạ mới gửi à, có cái chị ở ngoài phụng hiệp á dạ chỉ coi cái clip bé rồi chỉ thương quá rồi chỉ mới ờ, đem vô tặng cho là ba bốn ngày nay dạ dạ để chiều chiều đẩy bé đi chơi đúng không ạ dạ dạ chứ tại vì em ẩm trên tay không à người chỉ thấy mẹ ẩm cực quá rồi chỉ cho cái xe này làm dạ. cho em đỡ đỡ ẩm con nè dung dung, dung có muốn đi tới đi lùi không con nói nói chuyện đi rồi con, con ừ. biết đi con nói đi đừng con biết đi nè nói đi để nữa chú uh, nhờ à, cô đây, chú anh chị hỗ trợ á cho con đi, đi nói nóng đi không dạ, qua rồi bị bệnh. nóng nè dạ, bệnh em đi uh, lấy thuốc rồi Kẹp hôm qua hôm qua, hôm qua là bệnh cái đường sốt sốt với viêm phổi dạ. dạ viêm phổi hả dạ ghê vậy có bị corona không không dạ, <laughs> chú hỏi con kìa con muốn đi học không hả con muốn đi học không nói ai đi học không con con muốn đi học không nè nói, nói, nói chuyện chú nè con đi học không muốn đi học không con dung hả? dung ơi đừ đừ kìa nói chuyện à đâu nè, dạ, đứng đứng đứng chị chị đỡ cái bé coi đứng là được không dịnh. thường bé đứng sao phải dịnh hả chị mình dịnh bé mới đứng được chứ còn dạ. còn mình mà không không dịnh là buông ra sẽ là là, là sẽ sẽ té mình mình phải dịnh dạ cái buông ra là té buông ra là té hả chị đâu, con đứng đứng đứng, vậy là dạ. cái cái chân này nó chủ yếu là để uh, kìm lại không cho bị dạ, co giật dạ, lên nữa dạ, dạ không cho làm cho hút găng là dạ. để nặng thêm nữa vậy đó cũng dạ, dạ. bác sĩ nói bây giờ là không kẹp cái này là bé nó sẽ nặng hơn nữa dạ. nó, nó sẽ teo cơ luôn đó có muốn đi chơi rồi như mấy chị không nói đi con con Hả đi con? đâu nói này đi không? nói đi con con đi đâu nói nè con đi đâu hả con đi đâu nói đi con con muốn đi học không? con đi đâu thì đâu thấy nhát con nói đại đi <laughs> con không, nói đại nói đi chuyện, chú ơi cho con đi học nè rồi cho con đi ờ, mà lớn lên con làm bác sĩ nữa chứ bộ ước mơ là lớn lên con làm bác sĩ gì đó hả nhà chắc cũng lanh nói chuyện dữ lắm à, bình thường là chị đi làm cái gì á chị em giữ bé tối ngày có giữ nó không đâu trước khi bé bị bệnh là chị làm cái gì hồi đó thì à, vòng vòng đây em đi bắt ốc mò ốc đi bán gì đó hả dạ. mình bán ờ, mình bán là bưng cái thao hả chị dạ, dạ. À, cái dạ. này gì vậy lấy tính lấy đeo hả gì hả rồi là một ngày chi phí mình bán khoảng được bao nhiêu dạ đâu có nhiêu đâu mỏ quắn mà ông nhiều quắn hả dạ ký ở đây mình bán nhiêu chị được mười mấy ngàn dạ nhiều khi mà được bán mùa này có không ta hay là mùa mưa mới có có này được vài ký dạ. bữa vài ký dạ. vài ký chút đi mò bán vài ký đây đem Trời về ăn giờ, lễ không có đi chứ đi em nói chơi á em nói ờ, chơi á à, còn à, còn còn còn anh hùng là bình thường hàng ngày anh làm gì anh hùng ở đây ai mướn gì mình cũng làm là đấy mướn không hả anh ơi làm chàm còn mướn bất cứ làm ngày ai mướn gì mình làm đấy à dạ đó thì là mướn ngày có 200 200 mấy à mà có mình nữa dạ còn à, bé à, bé nhỏ này thì chắc mấy ngày nghỉ học rồi phải không dịch dạ. cúm còn à, bé lớn còn có đi học không thằng anh hai nó nghỉ học luôn đó anh nghỉ học là nghỉ luôn á phải không dạ. là tức là chỉ còn có bé kế này tên gì tên hoàng an tên An còn uh, người chơi Phi hả Phi Phi là nghỉ học luôn đi uh, làm mướn em có nghe nói là mình làm gì á Phi dạ, làm, làm hồ anh làm hồ hả dạ. trời cái tướng bự con như vậy mà làm hồ làm nổi không làm hồ ngày có 200 ngàn à là đi làm thường xuyên hay sao dạ, dạ lâu lâu rồi tao mướn làm rồi cái lâu nó mướn làm hai mấy ngày rồi tao cho giờ nghỉ à. nữa à, là mình đi phụ thôi đúng không dạ chỉ phụ đồ ginh giác này nọ thôi chứ đâu có xây tô gì được hả chứ nó đâu có chưa đúng tuổi nên đâu, đâu có mướn thường đâu anh dạ lâu lâu có người ta phẹt nó mướn gì đó còn chị là cái gì của gia đình dạ chị ờ, của thằng đó à chị của anh này hả chị ruột á hả dạ dạ dạ em cũng nghèo cũng chết có giúp được cái gì đâu <laughs> dạ dạ chăm lo coi giờ, giờ dòm nó thôi chứ nó có phụ được cái gì ờ à, anh, anh hùng một ngày chi phí anh là thu nhập là hai trăm mấy hả là lo con cái rồi luôn vợ luôn có bữa không nữa anh ơi à, dạ đâu có mặn à, mướn cho người ta thường đâu dạ mặn thì ngày có trăm rưỡi hà cũng như là mình tăng ca người ta trả mình thêm vậy đó dạ. Là, là à, thấy là cũng như hoàn cảnh khó khăn vậy đó người ta kêu mình tăng ca thêm vài tiếng nữa gì đó dạ thì tối ngày là ẩm gì thôi đó dạ, chứ đâu có đứng nữa không, còn thường buổi tối là bé ngủ ở đâu ngủ ở trong buồng. hả à. ngủ trong buồng chung với anh chị hả dạ, dạ, à còn hai bé này thì ngủ bên kia dạ, dạ. dạ. trong đây hả dạ được cắt cái nhà đâu sập mẹp luôn rồi bên gì ở bình đảo bên đảo hòa hảo á mà cắt cho nè dạ dạ nói gì nói gì con nói nói chuyện thôi. đâu vậy đó hả cái à, nhà nào đó em tập rồi bên đạo ờ, cắt cho à, đâu cũng hai năm rồi hả chắc hai hai ba năm gì à trời dạ. đó cái nhà nó sụp sụp tội lắm vậy là cũng mới cất rồi luôn phải không dạ, dạ. dạ. ta mới thấy gì ta cất cho bên đạo á dạ giờ em nói vậy ha à, nếu mà anh chị á có tiền thì à, chừng nào anh chị mới chở bé đi phẫu thuật hay là phải à, bác sĩ nói là đúng. chừng nào phẫu thuật cũng được cũng như là mình mình có tiền rồi đầu cái mình sẽ lên chảnh mình hỏi bác sĩ dạ dạ rồi bác sĩ sẽ sắp xếp lịch cho mình rồi mình à, là, là mình sẽ lên mổ à bác bác sĩ sắp xếp lịch để mình dạ, lên mổ dạ, dạ. À, bây giờ bữa nay là mấy ta thứ sáu à, tuần sau thì anh chị uh, rảnh bữa nào thì đi lên Cần Thơ anh điện cho em thì ở đây nó sẽ có bên uh, các quý mạnh thường quân của em dạ. uh, cũng uh, muốn hỗ trợ cho bé để mổ để uh, với uh, mong muốn là cho bé có thể đi lại Dạ. tại vì nhìn vô cái cảnh của bé thì nếu ai làm dạ. cha làm mẹ có con thì nhìn vô thì cũng rất là sót mà hoàn cảnh của anh chị á dạ. nhìn vô thì cũng rất là nghèo nhà nghèo mà lại con đông nữa chứ nghèo thì thường nó hay đi chung với xui lắm bởi vì nó như vậy đó dạ nó khổ dạ, nó khổ thì à, anh chị chừng nào lên cần thơ được bây giờ con bé em nó đang bệnh là cũng không biết làm sao nữa nó cho nó hết bệnh cái đã giờ nó đang à, bị à. sốt à. rồi bị viêm phổi đây nè tại vì theo ý của các mạnh thường quân là em sẽ trực tiếp dẫn anh chị vô bệnh viện luôn và hỏi thăm bác sĩ đâu hết mọi chi phí đó thì em sẽ gửi tiền bác sĩ và em sẽ công bố lại với quý mạnh thường quân bên em à, giờ bữa nay thì em sẽ gửi cho anh chị trước là 2 triệu để anh chị làm lộ phí mình đi lên trển khi lên tới trển thì uh, ngày nào anh chị đi được thì xem như là có gì alo cho em dạ, dạ, qua nào. tuần sau dạ, à, em đi trừ trừ bữa thứ ba ra tại thứ ba là em đi xa rồi em đi dạ. qua tới đồng tháp bệnh dạ. thì thứ hai thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy tuần sau nói chung là bữa nào cũng được chị trừ bữa thứ ba hoặc có thể ngày mai đi luôn cũng vẫn được mà giờ bé em dạ. bệnh còn không nếu đi liền luôn cũng vẫn được bây, giờ <laughs> cho con bé em nó hết bệnh đi dạ. nó hết bệnh đi rồi em sẽ điện anh chứ bây giờ nó bệnh đúng rồi dạ. cho bé nhà khỏe đi bữa nay em gửi cho anh chị lại một chút xíu ít như là 2 triệu dạ. em chích ra cái ờ, quỹ để ờ, anh chị có thể là làm lộ phí hay là để trang trải đi đường rồi khi mà có gì mình sẽ liên lạc qua ờ, điện thoại lên ờ, như ngày mai anh chị đi thì alo em để em sắp xếp rồi lên tới chợ em sẽ đón anh chị và đi cùng với anh chị vô bệnh viện thì tiền viện phí mổ đồ nói chung là tới chừng nào mà bác sĩ ờ, nói là ổn rồi thì khi đó thì ờ, em sẽ rút dạ. và còn dư lại số tiền bao nhiêu thì để cho anh chị về nữa trang trải lo cho bé về sau như là dưỡng bệnh dạ. chứ em không có gửi tiền cho anh chị hết bây giờ để cho tự ý anh chị đi dạ. em sẽ đứng ra dạ yeah tại vì ờ, nói chung là giữ tiền cho mình nó cũng sợ nguy hiểm nữa ở dưới quê nữa gửi ít ít để mình trang trải thôi dạ. dạ, thì theo như là ý của phước là vậy đó à, nếu mà cô chú anh chị à, thấy à, xót thương cho hoàn cảnh của bé à, võ thị à, ngọc dung không vậy à, nguyễn ngọc dung nguyễn ngọc dung dạ, mấy người đó đánh lộn á giết lộn á à bởi vì em cũng có hay thắc mắc hoài à, dạ à, tại sao mà cha thì họ Nguyễn dạ. mẹ thì họ Võ mà lấy cái tên là Võ Võ Thị Ngọc Dung dạ. à vậy là bé là bé là Nguyễn Nguyễn Ngọc Dung, Nguyễn Ngọc Dung bé lấy họ cha dạ. em tưởng ủa sao ngộ vậy tôi sao lấy họ mẹ tại bởi thấy lạ lạ mấy người đó giết lộn á anh dạ, dạ. À, Liêm lấy ờ, anh gạo vô Liêm với lại em gửi cho anh chị mấy cái dĩ thuốc nè thuốc cảm của ở bên úc này là 10 dĩ tại gia đình mình đông quá thường á thì <laughs> mấy cụ em gửi có con bịch mà quà này là 10 dĩ á dạ. ở trên đây chắc anh chị biết chữ mà phải không dạ thì à, nó nó kiểu dạng giống như là đầy đề của mình panadol dạ. mình uống cũng vậy nhưng mà cái này là thuốc nhập của à, úc thì mình nếu mà mình cảm hay nhức đầu gì đó thì mình dùng uống ở cả nhà mình ai uống cũng được dạ. cái này thì em không biết là bé uống được không nữa ta nếu mà uống thì phải dầm ra cho bé uống còn không nữa thì mình uống theo cái chỉ định của bác sĩ đi hay là liều thuốc của uh, mình mua đó của mấy cái tiệm thuốc tây á người ta cấp cho mình cho nó dễ còn cái này thì để gia đình mình chẳng hạn như cảm mình lớn mình uống đừng để cho bé uống tại vì nhiều khi nó nặng quá nó giật dạ. mình lớn mình uống không sao rồi em gửi cho anh chị 10 kg gạo luôn ha để mình uh, dùng kèm theo là em sẽ đưa trước cho anh chị là 2 triệu 2 triệu này là anh chị ờ, cất lại giùm em để làm lỗ phí mình đi lên chởnh dạ. lên tới Cần Thơ thì uh, em sẽ đón ở trên đó và sẽ đi cùng với anh chị vào bệnh viện dạ. để uh, tiến hành làm thủ tục mổ cho bé đấy lụm lên giùm mấy đi rồi nè để, để, để đếm làm ra sắp gọn lại đây cái này em gửi uh, anh chị em chích quỷ rồi em gửi thì cái danh sách của quý mạnh thường quân á nữa em sẽ công bố sau khi mà bé uh, nói chung là ổn hết tất cả thì em cũng cảm ơn à, Phước à, với cảm ơn Cái số điện thoại nãy của em, dạ dạ Dạ, nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho em em có tiền chị cho à, con của em Dạ, thì chị cứ việc à, tranh thủ gia đình mình sắp xếp mình đi lên đó Dạ à, Em nghĩ là tạm thời á, anh cũng Phan hãy đi làm Có gì mình lo cho con trước dạ. Đừng nào mà bé ổn rồi đó Đi chung với chị luôn cho nó dễ rồi lên tới trển đi lên chảnh thì thường là anh chị lên chảnh là đi đón xe đi hay là đi xe Honda em nghĩ đi xe Honda sao uh, chở bé được hay là ẩm bé một bên rồi chạy xe Honda luôn hả không có tiền em đi xe nhỏ rồi đi xe à. con hả anh chở hả và cái bên hả thì không nếu mà anh chị thấy sao mà nó tiện cho anh chị á thì anh chị cứ việc đi à dạ chịu khó dạ nè hai anh em nè cho hai anh em người ờ, trăm ngàn ở quên người ở quên người trăm ngàn mà đưa có tờ hàng một nè để dùng ăn bánh ha dạ, nhìn thấy đeo bông sợ quá xanh của dạ. hồng không mới bắt đeo vậy đó dạ hồi nãy em em, em em dạ. em nghe dạ. cái cái bà nói rồi mới nói bà nội thằng gì mới nói thì à, mổ rồi nè còn thằng đó chưa mổ rồi đó dạ mổ rồi luôn á hả dạ. cất nghe xài uh, mua bánh nha đừng có chơi game nha mà quên có chơi game không cu này nè có chơi game không đập, đập đá hả chơi đá không hả ồ im mà nghe không có thì con ơi con không có thì chú nghe mắc cỡ Ê, gớt nó đi mà nó nuôi mấy đứa nhỏ nói chuyện với chú nè con tên gì nè con tên gì biết tên gì không nữa nè nữa, nữa ờ, chú lên thăm rồi ờ, đi tới đi lui đi chơi với mấy chị đây rồi đi học nữa tên gì nói đi nữa chú mua con heo đất kìa hả con nói đi đi mua con heo đất nè cũng dễ thương lắm à vì dạ. đặt mắc cỡ nó ngại gì mắt mắt mắt hàn quốc luôn nha một mí luôn nha cha nó đi mà trang trải hàng ngày không có bữa nào là bữa đó là Ê, đừng có ngậm dơ á con con bỏ vô rồi thôi vậy em xin phép em à, em về ha dạ, anh dạ. chị cứ việc à, sắp xếp rồi cho em hay dạ thì để cho bé hết bệnh nói đi. chung là ngày nào cũng được dạ rồi em sẽ à, liên lạc với anh dạ dạ chứ bây giờ con bé này nó bệnh thì lên chảnh chắc cũng không có làm đúng rồi đâu. tại vì bác sĩ nói là mổ là phải có sức khỏe ờ, không bệnh không đau là người ta mới mổ dạ đúng Còn rồi mà bệnh đau là đâu có sức khỏe là đâu có mổ được dạ Dạ. thì ờ, có gì lên tới chảnh đi rồi mổ rồi xong có gì uh, em sẽ gửi anh chị thêm để cái tiền mà ở lại anh chị trang trải lo cho bé phải ngủ lên rồi còn dạ. phải còn lo lâu dài nữa dạ, dạ. dạ. nói chung là lên tới chảnh đi em sắp xếp cho anh chị nói chung là ổn sẽ ổn thỏa còn à, tất cả vào cái viên à, cái à, mổ là nó nhờ bác sĩ thôi dạ, dạ, <laughs> rồi thôi vậy dạ, dạ dạ à, thôi vậy một Dạ, một lần nữa Phước uh, xin uh, kính chào cô chú, anh chị và các bạn à. Nếu mà cô chú, anh chị và các bạn uh, có lòng muốn hỗ trợ tiếp cho bé Dung thì có thể uh, gửi uh, trực tiếp cho Phước. Và cái địa chỉ của nhà bé ở đây á là vô rất là sâu ạ. À. Nó thuộc uh, số nhà là 205 ấp Mùa Xuân, nghe cái ấp là thấy có tết rồi đó chết tôi à, ờ, xã Tân Phước Hưng dạ. à, huyện Phụng uh, Hiệp dạ. của tỉnh Hậu Giang không ạ dạ, dạ. rồi của tỉnh Hậu Giang chị em tưởng đây là huyện Châu Thành không chứ dạ Châu Thành dưới này dạ qua nữa rồi thôi vậy em xin phép anh chị em về luôn ha dạ, dạ. dạ sắp xếp có gì lên dạ, anh rồi dạ con về luôn nha bà dạ dạ dạ dạ rồi rồi bye bye và hẹn gặp lại bye bye bye bye nè bye bye nè con dung bye bye cô chú này dung ơi Thôi, mắc cỡ mắc cỡ thôi kệ đi gặp vài lần nữa à là quen à bữa bữa hôm hổm cũng có cái bé kia cũng vậy á ba bốn tuổi vậy á đầu vô không quen từ từ gặp riết rồi quen luôn à, à hồi, hồi lúc trước đó là ngồi như vậy không có được à ngồi không được luôn à, là ngồi bên như vậy không có được mà bây giờ thấy là ngồi là thấy tốt rồi đó thì đó hồi nãy em vô em thấy bé à, ngồi bên đây nè chơi ừ. mình lên là vẫn được nè hồi hồi đó là làm như là hai cái găng nó rút lại làm sao dạ. cái nó ẩm lại làm sao bây giờ là, là thấy là ngồi thấy thấy tốt rồi đó thay đổi đó thay đổi cuộc đời đó còn dạ. còn mình mà không không vịnh là buông ra sẽ là là, là sẽ sẽ té mình mình thấy vịnh dạ buông ra là té buông hả chị vậy là cái cái chân này nó chủ yếu là để ờ, kìm lại không cho bị dạ, co giật dạ, lên nữa dạ không cho làm cho cái găng dạ. là, dạ. để nặng thêm nữa vậy đó Cũng dạ dạ bác sĩ nói bây giờ là không kẹp cái này là bé nó sẽ nặng hơn nữa dạ. Nó, nó nó sẽ teo cơ luôn đó tội lắm anh ơi hỏi mẹ ơi chừng nào con đi được vậy mẹ rồi bé đòi đi học đòi đi học nữa hả rồi hỏi hoài đó như thấy mấy chị chạy nhảy nè dạ. rồi cái bé tuổi lắm bé nói chừng nào con đi được vậy mẹ Trời hỏi hoài vậy đó Người bác sĩ nói là nếu mà bé phẫu thuật á thì ờ, là đi được hả chị là chi phí là khoảng bao nhiêu à là có 20 triệu 20 triệu dạ. à, giấy chứng nhận hộ nghèo hộ cận nghèo Dạ, à, bây giờ thì à, Phước à, đã tới được à, bệnh viện chỉnh hình phòng 3 giường số 38 à, nơi mà bé Nguyễn Ngọc Nguyễn Thị Ngọc Dung phải không chị? Ngọc Dung. Nguyễn Ngọc Dung. À, bé mà bị à, như hôm trước á, cái clip 1 à, Phước đã đăng á, bé à, muốn bé bị sốt bài liệt. Thì à, bé đang được à, đưa lên trên để à, tiến hành phẫu thuật dạ hôm qua thì đi vô làm thủ tục rồi bữa nay là đưa lên cà mẫu dạ và hiện tại là giờ ba của bé anh chị ảnh dạ người ta dạ. chỉ cho lên một người thôi chứ ờ, ta không cho lên đông được dạ chị có nghe bác sĩ nói là tình hình ờ, của bé là có thể mổ tới mấy giờ không ạ à? không bác sĩ không có nói trước cũng như là bác sĩ nói là thì đưa lên mẫu gì đó rồi chừng nào à. xong thì ờ, người nhà sẽ điện mình lên rồi ok dạ. vậy thì bữa nay em sẽ gửi tiền cho chị dạ. à, tạm thời là 25 triệu dạ. rồi à, có gì chừng nào mà bé mổ xong dạ. chị alo cho em hay dạ. có gì xuống à, giường bệnh nè em sẽ ghé lại em thăm bé để em cập nhật cho cô chú hay luôn dạ chị điểm là giùm em hay chị Hiền 25 triệu dạ đủ hả chị à, trong đây á là em chích ra một phần thôi để ờ, em gửi ờ, cho chị dạ. à, vì trong bệnh viện nó cũng hơi uh, em sợ đầu vô em hơi sợ bởi vì em không có đem cái danh sách theo dạ, dạ. và danh sách uh, cập nhật á của mạnh thường quân em sẽ cập nhật sau đến khi nào mà bé ổn hết trơn á uh, và xuống đây em coi tình hình nếu mà có thiếu thì alo cho em dạ yeah vì uh, hôm bữa em nghe chị nói á, nó mổ có 20 à, triệu đó, khoảng 20 triệu nên bây giờ em đưa chị là 25 triệu. Với hôm trước là cũng đã đưa chị trước 2 triệu. Là tổng cộng uh, mấy gài là em gửi mình 27 triệu ha. Rồi có gì nữa rồi chừng nào bé ổn thỏa xong rồi mình sẽ tính sau. Dạ dạ. Vậy ha, có gì chị thủ lên đâu làm thủ tục đi à. Dạ dạ. Dạ em cảm ơn anh nhiều. Dạ dạ, có gì alo cho em ha, vậy em với uh, em đi về. Có gì cho em hay ha, bé chừng nào xong alo em. Rồi rồi dạ dạ dạ lên chở coi cô bé làm sao rồi thôi vậy à, bây giờ bé đang à, ờ, đường phẫu thuật rồi nên à, chút xíu nữa chừng nào mà mổ xong á phước sẽ cập nhật lại cho cô chú anh chị xem rồi bye bye và hẹp lại rồi mình đi lên đi chị Dạ, à, Phước Cần Thơ xin kính chào cô chú, anh chị và các bạn ạ. À. À, hiện tại là Phước à, đang có mặt tại à, Bệnh viện à, Chỉnh Hình của thành phố Cần Thơ à, số 21 đường Cách mạng tháng 8 để à, ghé thăm bé à, Nguyễn Thị Ngọc Dung và hôm gài thì bé cũng đã được à, phẫu thuật xong rồi ạ à. với hoàn cảnh là bé bị sốt bại liệt và hai chân à, lúc trước giờ phải kẹt nẹp không rồi bé thì ở à, lầu 3 phòng số 4 à, anh em của mình cũng đã vừa mới à, đo thân nhiệt xong mới được vào à kìa kìa y bé dung chị ấy về hả chú ở anh chứ lộn dạ khỏe chưa con à, không gài á như các cô chú anh chị xem ở clip trước á thì à, cũng thấy được á là bé là phải à, bị à, kẹp nẹp hai cái chân nè bị gần 2 năm nay bé năm nay là được 4 tuổi và không thể đi lại được hoàn cảnh của bé thì à, cũng nghèo ở dưới hậu giang á sốt tối dạ, ngày đây là anh tên gì thì em quên rồi ta em tên hùng anh hùng à em nhớ tên chị đấy không à chị hiền bé mổ à, xong rồi bữa hổm là bé mổ xong rồi bác sĩ nói thế nào á anh à có chị đi nè chị đi dễ đi anh bữa hổm như em vô em gửi à, tiền là anh hút đã đưa bé lên rồi phải không dạ bệnh viện chứ quay à không qua ai chứ dịch cho về hết rồi. dịch cho về hết hả bé thì theo dõi mấy ngày nữa mới cho về chị thứ tư về thứ tư hả bữa nay là dạ hai ngày nữa ha còn sốt hết con ha, bác cỡ bác cỡ bé dung năm nay là 4 tuổi á mấy cái à, chi phí phẫu thuật bữa hổm đủ không anh mình à, gửi tiền chưa cái này mình gửi tiền rồi mà bác sĩ nói là cũng như là vừa chi phí vừa vừa làm đẹp vừa vừa tập luôn là người ta tính dồn vô trong cái ca đó luôn vậy đó dạ. là ta nói là cả mười mấy hai mươi triệu đó à mà à. chưa có tính tiền phải không tại vì mình chưa xuất viện à, phải không à. à bây giờ dịch rồi à, tới thứ tư ta cho mình về rồi tới hai tầng lên nữa à hai tầng lên hai, hai tầng lên là cắt cái này nè cắt, cắt. bột này nè ồ hai tầng là cắt bột được rồi đó hả dạ tại vì không gài á em cũng mới đi uh, ở, ở kiên giang về như bữa hổm em nói với chị đó chú đâu có làm gì con đâu chú quay cho con đó, quay cho con ờ, đó đâu có lấy được đâu anh chị mừng không mừng <laughs> mừng lắm rồi ờ, có nghe bác sĩ nói là bé có thể đi lại được phải không ạ mà mình phải tập tành phải không chị tập tập vật lý trị liệu à tập vật lý trị liệu à, cũng như là bác sĩ nói mẫu rồi rồi à, sẽ làm cái nẹp mới cho bé nẹp mới mới đặng à, giữ là bây giờ bé chưa có tự đứng được người ta phải làm cái nẹp mới đặng à, đặng cho cho bé đứng đó dạ dạ là cho bé đứng rồi à, là tập vật lý trị liệu là bé sẽ đi được tập vật lý trị dạ, liệu con đừng vậy nè nha mấy bữa ngày có nhóm nào lên thăm không chưa chưa hả chị dạ, dạ. dạ. dạ. chắc tại biết sao với ông mấy gài dịch không ai dám đi đâu hết trơn ở nhà không với bác sĩ là tính là định cho mình ở một tháng luôn đặng cho mình tập đặng làm luôn tập ở đây luôn hả chị à, nhưng mà dịch quá giờ bác sĩ cho về cho về bác sĩ nói mình về nhà mình chống dịch nó, nó tốt hơn tốt hơn dạ đúng rồi cái khí hậu nó ờ, ở dưới quê mình nó dễ dạ gì con gì con hả hả chú đâu làm gì con chú đâu làm gì con đâu quay cho nè quay cho nè nắm tay phải không trời ơi vậy đó nắm tay mới chịu phải không nắm tay đó nắm tay im rồi đó ha ừ. chú đâu làm gì con đâu nè chú à, con tên gì nè nói cho chú nghe coi <laughs> mắc cỡ con con gì y hệt như bé nghi bên kia cũng 4 ừ. tuổi gì đó mà bé nghi bên kia cũng tội nghiệp con tên gì con con nói đi con tên gì hả dung ở quên biết nói tên dung luôn rồi mà không nói <laughs> trời ơi nắm tay cái liệm ghê ha <laughs> nãy nắm tay à? ờ đòi nắm tay nắm tay thay lời cảm ơn đó dạ. nói con cảm ơn chú rất nhiều nha nói đi nói đi nói đi con nó đây nó còn cảm ơn chú Phước nhiều nó đây nó đây cỡ không dám nói con nói đây <laughs> con nói đây cái này là cũng à, tiền của mạnh thường quân thôi hỗ trợ em chỉ dạ. nói nối dùm dạ thì cũng cảm ơn anh nhiều chứ uh, gửi lại cảm ơn các mạnh thường quân nhiều lắm dạ. bé cũng hồi phục cũng tốt đó bác sĩ nói là sức khỏe của bé hồi phục tốt đó em cũng mừng quá trời luôn <laughs> hồi phục tốt đó, phải không thấy hôm nay nè mát đúng rồi dạ. mát rồi trời trời nắm tay chắc là... Dạ. cượm luôn nè bác sĩ nói bé này nó hồi phục tốt à, cái gì nè cái uh, em tính là xong rồi vài bữa nữa để qua tuần nào bé về trển á em ờ, nhờ anh với con anh ở trên trển sẽ làm lại cái nền nhà cho anh để cho bé khi mà bé có thể đi chập chững á nó không tại cái nền nhà của mình ở dưới là nền bằng đất bé di chuyển nó rất là khó té lên té xuống rồi nó dơ nữa bởi vì ờ, nhờ có gì mấy anh em xuống và nhờ anh nè với lại con nhà đó dạ. phụ tụi em làm cái nền lại mình lót gạch men đồ lên cho nó sạch sẽ có thể là không có thể làm hết nguyên cái nhà nhưng làm bên chỗ mà từ cái ờ, chỗ mà tụi em bữa hổm vô đó kéo dài ra đằng trước còn cái phần cái bếp của anh thì ờ, vẫn để cái cũ thì anh chị thì có thể cho bé bên đây để di chuyển qua lại trời lấy cái vòng của bé chú đeo luôn rồi kìa <laughs> dạ, cảm ơn chú Phước nhiều lắm thích vòng hả thích vòng để vài bữa nữa chú đem ờ, chú lấy cái vòng kia đem xuống kìa tặng cho con ha ha hay dung dạ, dạ, dạ đi dạ đi dạ đi nữa chú mới à, đem xuống chú mà đem xuống chú cho con còn cái này trả chú đi cái này con lấy không có được cái đó con đây không được đâu con cái này mắc lắm cái này của chú <laughs> cái này mắc lắm cái này chú cho chú mà tặng con này là chú phá sản luôn á phá sản luôn <laughs> rồi phải mà trả cho chú đi con trả mà chú đi nữa rồi mà chú kệ cho chơi đi cho chơi đừng có giật cái đứt nha con đứt cái giờ này không ai làm lại chú đâu mấy cái tiệm nó đóng cửa hết trơn rồi ở đây giờ à, à cơm cũng đâu ai bán cho ăn đâu Dạ, giờ, giờ đâu còn cơm từ thiện nữa hả chị ở đây đâu có cơm từ thiện vậy ở đó đây hả? là mình chỉ mua là hoàn toàn đó dạ. có hả mấy cái chi phí mà mấy ngày em đưa đó có thiếu không có có thiếu để anh chị trang trải không còn còn hả dạ ở đây tụi em cũng ăn tiết kiệm hả tiện, tiết kiệm lắm cũng ờ. rồi hàng ngày là anh hùng ở trên đây hai chồng trên đây nguyên ngày luôn dạ. cho hai nhóc nhỏ nhà nó giữ nhà dạ. hù đeo lên tới ờ, trên luôn đó hả thích hả con <laughs> bữa nay dầm tươi ha mắt rượi lên nè thì à, bác sĩ nói là nó hồi phục à, tốt đó <laughs> vì cũng nhiều cô chú á à, cũng à, muốn biết rõ bé phẫu thuật chưa em thì chỉ có cập nhật bài viết thôi em chưa có đăng clip lên bởi vì bữa nay em ghé lại để em quay quay để ghi hình lại cho các cô chú để chào chú kìa à, chào chú chào chú ơi chào chú đi chào nói đi con cảm ơn cô chú nói đi nói con cảm ơn cô chú rất nhiều nói đi con nói nói đi rồi. nói đi rồi hồi nữa rồi, dạ, rồi chú, uh, chú, chú chú chú cho cái này à, đó, rồi đó rồi, con, nói đi con, con con con nói đi chú rồi nó con cảm ơn cô chú rất nhiều nói đi nói đi con nói đi quậy ha nói đi rồi mà, rồi, rồi. chút xíu chú <laughs> lột lột kìa ê lột lột lột lột đừng à, lột cầm thôi đừng có rồi đừng có bứt ờ rồi mà rồi mà rồi đi mà dạ con con nói đi con nói con cảm ơn cô chú rất nhiều đi rồi buổi trưa này anh chị ăn cơm chưa mới mua cơm mới mua cơm hả dạ. rồi bé sáng giờ có ăn gì chưa chị uống sữa rồi với em nãy em đút được hai ba muỗng cơm mà. À, bé thường bé uống sữa gì chị? À, uống sữa Vinamilk con bò đó. Sữa bịch đó hả? Sữa bịch hả? Chứ mình không uống sữa hộp hả? Sữa hộp uống không được. À, sữa hộp bé uống không được dạ. hả? À, bác sĩ kêu mua cho hộp uh, sữa để uống mà uống có được đâu nghe cái mùi là ói rồi ói hả rồi đi mua sữa bịch lại chú bé giờ chắc uh, dứt sữa phải không dứt sữa mẹ phải không dứt lâu rồi dứt lâu rồi hả chị từ nhỏ tới lớn là uống uh, sữa ngoài không à số hả số hả số hả đó đó còn còn còn hai cái chân giờ đỡ rồi phải không hồi lúc trước là nó cũng khum lên vậy được không được mà phải không nhưng mà nó không đứng được phải không, không có đứng được bây giờ là đỡ nè băng bột vậy im rồi đó dạ. trời đeo vô chân mà, luôn hả mà hồi, hồi lúc trước đó là ngồi như vậy không có được à ngồi không được luôn à, là ngồi bên như vậy không được mà bây giờ thấy là ngồi là thấy tốt rồi đó thì đó hồi nãy em vô em thấy bé ờ, dạ. ngồi bên đây này chơi ừ. mình lên là vẫn được nè hồi hồi đó là làm như là hai cái găng nó rút lại làm sao dạ. hồi cái nó ẩm lại làm sao bây giờ là, là thấy là ngồi là thấy thấy tốt rồi đó thay đổi đó thay đổi dạ. cuộc đời đó dạ. nữa dạ. lớn lên nha nhớ ơn của mấy cô chú kia nghe dạ, giúp con. Dạ. mình đi lại được nha con dạ đi con dạ đi đi học ngoan nha dạ đi mà dạo này dịch rồi chắc cũng ờ, thời gian lâu lắm dạ. mà bé cũng phải dưỡng cũng ờ, tính ra cũng mấy năm ờ, mới dạ. mới đi học trời gặp cái gì gì nó tháo vàng nữa hả mới lấy tháo tháo chắc hồi chú không còn gì để đeo á <laughs> trời giờ, nó quấn kìa bây giờ mà con mà nè nè nè con nghe lời mẹ nè con con tháo ra con con trả cho chú nha nha rồi rồi rồi một hồi tháo đây một, nữa nữa cho mua cho con cái khác ha trả cho chú cái cái, đức đó con cái này là của chú đức của chú nè <laughs> nè nè còn nói nói nghe không kìa kìa kìa chú mà có có cái gì chú mà cho con kìa kìa kìa chú chú có kẹo kìa trả cho chú đi rồi chú xíu cho chú cho kẹo con nha đó giỏi quá <laughs> đỉnh giật con đỉnh giật con nói rồi rồi, rồi con nói mà rồi. nói đi con con nói đi rồi mà chú mà cho kẹo con kẹo chú kẹo nhóc cho bóp kẹo rồi rồi con con nói đi rồi chú cho kẹo nói nói con con cảm ơn con cảm ơn cô chú rất nhiều nói đi con nói đi nó cỡ rồi thôi kệ kệ đi vậy được rồi gặp bé mà khỏe vậy là mừng rồi bé được vậy là em cũng mừng lắm á em cảm ơn rất nhiều lắm nghe dưới cho em gửi à, lại à, tới mấy các anh chị các mạnh thường quân đó đã giúp đỡ cho bé là được vậy là em cảm ơn nhiều lắm dạ dạ Ngoại gì vậy à? gì khóc rồi hả? Hả? À, ờ, rồi, đi, đi mua, cho nghe trời ơi chúc đi mua rồi thôi nín nín nè nín nín nín nín nín nín nín đây rồi rồi rồi chút xíu mẹ mẹ mẹ đi mua nín đi đi chúc chúc nữa mua đem vô cho con ha đó, chúc đi mua chút đi mua cho con ha mình, cười lên kìa lấy đồ chơi anh bển kìa chơi đồ chơi không kìa ừ. nè nè lấy đồ chơi này chơi đỡ đi nè chút nữa chú mua cái kia cho đeo kìa kìa con con chơi đi rồi ừ. xíu chú chú mua cái kia cho con nghe nghe thích xíu. thích thích đeo vòng hả để nữa chứ chú, chú lấy vòng kia xuống cho con đeo ha trời lấy nữa rồi lấy luôn rồi vậy đó mới nín đó <laughs> <laughs> đồ đồ món không à phái vòng phái vòng ấy đàng hoàng đó đeo, <laughs> đeo vô cho con heo luôn tối giờ bé mấy giờ ngủ chị à, vô đây cũng ngủ sớm lắm sớm hả ờ, ờ, tám chín giờ là ngủ rồi tám chín giờ vậy là thứ tư mình về ha sáng mình về sớm ha dạ. sáng rồi à, chắc cỡ à, chắc cỡ chín mười giờ dạ 90 giờ hả tại vì hồi nãy, nãy thấy cái chú nãy xuất hiện cũng cỡ lối đó dạ tại vì sáng rồi còn làm giấy làm làm giấy ra viện xong rồi có giấy người ta mới lại người ta mới kêu mình lấy giấy rồi ra tao thuốc rồi dạ. thuốc xong mới về dạ à, có gì về trên nhà anh chảnh em sẽ liên hệ với chị á anh là chắc công trước cũng làm hồ cũng biết phải không anh có thể đo dùm em cái ờ, diện tích cái chỗ mà từ cái cửa mình vô mé bên đây á tại bên mình nó sẽ chia hai gian tới phòng ngủ bên đây từ chỗ phòng ngủ của bé kéo dài ra đằng trước chỗ này chỗ cái bàn mà mình để mấy ca nước rồi có cái băng đá đó đó thì kéo đó hết đó cái diện tích nó ngang nhiêu và dài nhiêu để em uh, cho mấy bạn bên đây bạn biết rồi tới đó kêu vật tư sẵn ngày nào làm được đó thì cho lên luôn tụi em lên luôn là làm luôn cho nó tiện ngay bữa đó rồi nhờ anh chị đó dọn dẹp được ra bớt để mình vô cát vô đồ làm lên cái nền để nửa bé có ngồi nó chơi đồ được chứ giờ về mà ngồi trong trên giường rồi ngồi trên đâu có ngồi được đâu ngồi trên chiếc xe xe lăn không à dạ. có gạch men đồ cho đi tới đi lui đồ khỏe làm à, đằng trước và đằng sau đúng không cái mé ờ, từ cái chỗ cái buồn của chị á dạ, dạ. kéo dài tạm thời lại đó trước rồi xuống dưới rồi nếu mà tụi em coi cái kinh phí á nếu mà còn thì sẽ làm bên kia phần được phần nào để hay phần đó quan trọng là cái chỗ mà bé thường đi tới lui từ cái chỗ mà ngủ cái buồn của bé đi dài ra trước trước nhà còn bên kia là từ cái ờ, cái phòng của anh chị với hai hai con lớn đó nó có một cái có ngăn đó ngăn dách đó ờ. ờ có ngăn dách đó cái nhà mình có ngăn dách đó có hai ngăn đó chia làm hai ngăn cái ngăn nhà trên của mình à. cái thằng ba đó đúng rồi không trả hả không không không trả đâu vậy là lấy luôn phải không hả dung dung ơi mà con con nói này vậy là lấy luôn phải không thích cái này không con là, con là, con trời ơi giấu luôn đó thích không ừ, con nói đi thích không thôi thích không hả con mà thích không con mà nói đi rồi mày chú à, đưa mà cho con kìa. con thích không nói đi bé là ngoài cái chân ra vậy chắc ăn uống được cũng được thoải mái bình thường phải không ăn uống được mà ăn không được nhiều đâu ăn thì lấy, lấy luôn không trả đâu lấy luôn không trả <laughs> đâu lấy lấy của chú không vậy trả luôn hả để hơn ha bữa nay dầm thấy tươi tắn hơn bữa hổm bữa hổm xuống mặt đừ hết trơn dạ. luôn không trả luôn không trả không trả cho chú luôn hả hả sao vậy sao sao lấy không trả cô chú hả <laughs> hả không không thích hả gì con thích hay sao con hả dung thích nữa trời ơi rồi tháo nữa trời trời này là thích vàng nè gặp cái gì gặp tháo vàng không à rồi tháo rồi, rồi, rồi tháo chiếc nhẫn nữa rồi tháo, hồi là sạch của chú luôn á sạch hết trơn tay chú công là sạch hết trơn rồi vậy à, thôi chú về để hỏi đây là bị à, giật hết trơn luôn á <laughs> bị giật hết trơn đồ rồi mà con mà trả Lấy cho vòng luôn, không trả đâu. lấy vòng luôn không trả đâu trả <laughs> dạ, à. chú đi à, hồi, hồi cha chỉ ngoài kia kìa quán ngoài kia đẹp đẹp không kìa Vậy một lần nữa Phước à, xin à, kính chào cô chú, anh chị, quý à, Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cho hoàn cảnh của bé Dung trả lại ơi Thấy không? Thấy không? Quậy mà Nghe đi về cái là trả lại liền à, Danh sách của quý Mạnh Thường Quân á Đợi vài bữa nữa xong sau khi mà bé Dung đi về dưới Rồi xuống dưới em làm được xong Em sẽ tổng kết là bao nhiêu tiền Còn dư á thì em sẽ gửi anh chị luôn Và cập nhật À, cái danh sách để anh chị gửi lời tri ân các mạnh thường quân đã hỗ trợ cho hoàn cảnh của mình còn em thì khỏi cảm ơn em thì cứ việc à, vậy thôi em <laughs> giúp được gì đó thì em giúp <laughs> dạ cảm ơn anh nhiều lắm chứ cho anh cái này về ủa anh cho chú cái này về nha hồi chú lấy đi về <laughs> rồi bye bye và hẹn gặp lại bye bye bye bye nè dung bye bye không không cho chú này về nha hồi chú lấy đi về dạ. <laughs> dạ. rồi bye bye và hẹn gặp lại bye bye bye bye nè dung dạ. bye bye không <laughs> Dạ, Phước Cần Thơ xin à, kính chào cô chú, anh chị và các bạn À. Phía trước cô chú, anh chị và các bạn đây à, chính là một cái à, khu rừng tràm À, và Phước đang à, trên đường để đi vào nhà của bé Nguyễn Ngọc Dung 4 tuổi với à, hoàn cảnh là như cô chú anh chị đã xem ở hai phần trước bé thì bị sốt bại liệt và cũng đã phẫu thuật xong nhờ sự hỗ trợ của các cô chú quý anh chị mạnh thường quân à, hai hôm nay thì các anh em của Phước cũng đã xuống và đang lót cái phần nền với lại dựng cái vách sau nhà cho bé Dung rồi bây giờ thì mình sẽ vào nhà của bé luôn <laughs> chào anh Hùng ngủ rồi hả tèo ngủ à, nghỉ trưa rồi hả dạ, nghỉ vậy còn miếng dạ, cá nữa là mà lợn dạ. <laughs> bây giờ nó không cỡ nữa dạ thiếu cá dạ chào uh, chị Hiền dạ im ha ăn cơm chưa ăn cơm chưa thận gọi chứ ăn hả đây nằm chè queo đây đó hả dung dung ơi dung mắc cỡ cái gì vậy té. nè té đó con nè té nè chú hút cho bánh nè <laughs> chị mắc cỡ kìa mắc cỡ gì biết nữa mắc cỡ quen không à quen không à vậy là im á để làm xong nữa là xuống là bò được rồi đó quậy luôn cắt băng cái là phải ghe À, dạ, Phước Cần Thơ à, xin à, kính chào cô chú, anh chị và các bạn. À. Bây giờ thì mình đã tới được nhà của bé Dung. Cháu đây thì như các clip trước Phước đã đăng á, thì cũng đã phẫu thuật xong rồi. Và hôm nay thì mình sẽ tiến hành làm luôn cái phần nền để chừng nữa cho bé nếu mà có cắt băng á, có thể bò hay là đi tới đi lui rồi được. Với lại làm luôn cái phần dách sau nhà này của anh ờ, anh Hùng với lại chị Hiền cái phần sau này nó bị cũng là lá nhưng mà nó ờ, cũ rồi một nát gách hết phần mé bên đây thì vẫn còn xài được cái nào mình xài được thì mình ờ, vẫn xài vô cát được tới trên này luôn à. cái này là lên được hai tấc không ta hơn hai tấc hả ba không tấc ủa là cái anh này hàng xóm làm phụ luôn á hả anh hùng à, này cục chèo thứ hai à anh cục chèo á hả còn đó là anh tèo ha nằm võng thấy thoải mái ha dạ. giống như chủ nhà vậy đúng rồi đó ủa rồi cát nó chưa vô tới nữa ha anh thiếu hay sao anh à, anh hùng rồi bé dung này ăn cơm chưa hả con dung ơi dung ơi quậy ông ta lúc mà không có không có không có tao ở đây nó quậy ông thượng không. nó cũng vậy quậy nằm vậy quậy hả ờ. không chơi ai chứ hả ừ. không, <laughs> chơi cái điện thoại hả rồi bữa hôm anh Hùng anh nghe là ba, bác sĩ nói chừng nào mới lên chỉnh à, cắt cái băng 10 15 tay nè nè 15 ờ. à, 15 là cũng khi đó là cũng hết rồi hết cái uh, <laughs> hết ông ta hay là nó nghe đâu cũng tới 30 30 tháng 4 luôn nó mới được cho cách ly toàn xã hội á chưa, có thông báo hả mình chỉ nghe thôi để coi tình hình như thế nào cát dơ 15 hả? Vì bữa nay 9 rồi, còn có ờ, uh, 6 bữa nữa. 6 bữa nữa cắt băng xong về là cái này xong rồi, cái này chắc bữa mai là cao lắm là mai là xong rồi. Nếu mà có ờ, vô kịp nước, ở bên lộ vô kịp cát chứ. Vô kịp cát. bữa nay là bỏ thằng liêm ở lại đây luôn á đúng rồi nếu mà có em làm luôn thì ờ đúng rồi xong luôn đi đâu tự bỏ thằng liêm lại đây luôn là làm trong buổi chiều nay là xong Quay luôn đó làm làm luôn nè vậy là xong rồi đó hả rồi đó. quay lấy cái cảnh lấy cái intro thôi intro <laughs> địa chỉ uh, của uh, nhà bé dung ở đây là cô chú anh chị ờ, hai trăm lẻ năm ấp mùa xuân Ồ, nghe ấp là đã rồi đó ha à, huyện à, xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp của à, tỉnh Hậu Giang. Nếu mà mình à, bình bển á, nếu mà chán xi măng không không lót đó, khoảng bao bao nhiêu nữa ta? Gì? Bình bển á, thấy bển nó sụp rồi nước ngập không ta? À, thì mấy bao cậu khoảng mấy bao xi măng nữa ta hai bao nữa chán, chán. hai bao xi măng nữa là chán được rồi hả chán nữa giờ kêu có nó không thì dư xi măng thì dư ờ thì, thiêu cát hả khó lắm. bây giờ nó không chịu chở nó không có chở ngộ vậy trắng là nó trắng cái, cái lần mà hai tiền nó không ờ bên đây nè trắng là đó từng hai bao vậy bên đây nè bên đây chán cỡ hai bao xi măng rồi hả gì vận chuyển đây mắc hả ờ, 4 khối nữa kêu 300 ngàn cho <laughs> nó nó, nó, nó mới chịu chở Trời ơi Gì đó bao, bao nhiêu nữa nó mới chở là... Là, cho tiền công thêm 300 nữa nó mới chở kiếm tiền dễ vậy kiếm tiền dễ vậy. ủa đất ơi sao đó là của chị hả chị hiền dạ đất sau này của chị hả tưởng tưởng đất sau này của chị giàu dưới chị vậy đó hả em tưởng là đất ở ờ, sau này là của chị chứ phải chi đất vậy mà từ đây đến cái biết gừng nữa là con ha <laughs> ở ngoài đây hồi ờ, nãy em chạy vô em thấy ờ, để có gừng đó này đây kêu là gừng, gừng gì ta à, không gừng chàm ha à, nhưng mà ở cái từ cái mí đó, đó là của phú lợi phú lợi hả còn lọt lên trên này mới có mùa xuân à mùa xuân ừ. và mùa đông với lại rồi mùa nam là ở đâu mùa đông mùa nam nó đâu đâu <laughs> mùa mùa hè rồi thấy cái sưng hè sưng hạ thu đông gì đó còn nhỏ vậy nhỏ đâu đâu? đâu bé này còn ruột thòng nữa hả trời trời hai thằng luôn hả đâu ruột đâu con dở lên chú coi ơi dỗ lên có lòi ra không bây giờ à, người ta chỉ sở mẹo vậy nè là nó rút còn, rút hả? còn miễn mà nó nó làm cái gì nặng thì nó mới thòng dạ làm gì nặng cái thòng xuống dạ. nhưng mà quan trọng là nó lớn rồi ờ, nó dở lắm tại vì cái thằng này bây giờ dạ. mổ rồi nè mà nó còn làm nặng đâu nổi đâu chưa cu này hả cu này mổ rồi này mập dưới ta à, à, ghê vậy kiếm không guột thòng là guột thòng là nó thòng bên đâu lúc đó giờ nghe nó thòng mà không biết nó thòng xuống cái chiếu giấy đó anh à xuống cái bìu đúng không ta kêu là cái bìu cái tinh hoàng đúng không ai có biết đâu hai thằng hết trơn nhà ba người con thì bị bệnh hết trơn là thằng bé còn ờ, cu này cu này tên gì quên mất tiêu trời an dạ. rồi không à, gì phi phi là mẫu rồi dạ. còn lần trước mổ cho bé đó là bao nhiêu tiền á chị, chị Hiền ờ, cái mổ này thì ờ, mình ra nhà thương nó có xài bảo hiểm anh à nó có bảo hiểm hả mình chỉ tốn tiền ăn thôi à. dạ. rồi chị sao không chịu đi mổ cho bé này luôn đi dạ, cái thằng cu này thì cũng đi ra khám bác sĩ rồi chừng nào người ta mổ được thì người ta mới à dạ đúng rồi chừng nào mà người ta chấp nhận mổ thì mình mới mổ dạ. vậy là không có tốn tiền chỉ tốn tiền là di chuyển đi tới lui thôi mình mổ dưới này thì người ta xài bảo hiểm xài bảo hiểm hả đỡ ha dạ sao mà lần nào gặp chú Phước cũng quậy chứ á mà không không có chú Phước thì không quậy. Đó như ừ. hai anh này xuống ra giờ nó đó. À quên nè, có cho chiếc vòng nè con. Kìa kìa chú em vòng. Đây nè thấy không? Hứa là uy tín đàng hoàng. Nè, đeo thử ơi. À, rồi rồi. Vòng nhỏ nha. Đó. Rồi, rồi, rồi con có cảm ơn chưa? Nó cảm ơn. Chú Phước đi lẹ. Lẹ em hỏng thôi chú Phước lấy lại à cái đó <laughs> giấu Ôi, luôn. giấu luôn đeo vô thử coi vừa không nếu không vừa thì để chú Phước về chú Phước kêu người ta xỏ lại thêm đeo chứ không mà có có lấy đeo vô thử. đeo vô luôn á đeo chứ đâu đâu đâu đâu có lấy chú có đâu có lấy lại đâu cái đó là bằng ngà voi đó chị nhưng mà hơi điểu tí xíu mà à. hàng giả nha đó à, vừa kính luôn rồi nè quá đẹp à hả chú hước gọi cái chiếc vòng coi coi chiếc vòng coi đó hải à ừ. thích không không thích chú đem về à thích không thích không không thích không hả hả hả dung thích không không dám trả lời luôn thế lấy cái quạt lên ghim cho nó mát thôi đi đó, có cái vòng rồi đó ha phái rồi đó sao rồi lần nào à, chú phước xuống cũng quậy chứ vậy hả chú phước thì ngồi mình lên à, nào ngồi mình lên không quậy nè chú phước cho cái vòng quá trời đẹp không ủa chị rồi cái này gì sao tắm bé chị Ờ, bác sĩ kêu ờ, chỉ lao mình thôi anh đúng rồi dạ, bởi vì tắm cái là tắm là trôi hết trôi hết trơn chừng nào cắt bột xong với lại nó hôi nữa dạ. nước nó vô nó dạ, hôi dạ, từ cái ngày mà mổ giờ không gội đầu luôn hả à? rồi chứ <laughs> gội đầu chứ à, này nó linh như đạn như vậy <laughs> gội đầu chắc liên quan tới cái chân á như mình gọi thì mình ẩm ngửa nó ra lâu lâu á à, liền phát biểu nghe dạ. muốn chuối nhủi với nó vậy chỉ chỉ có mình lao mình cho nó thôi ờ, nhúng khăn lau mình nấu nước nóng lao mình hả sao không đeo mà bỏ vô bạo ủa mình treo xương gọng đó làm chi vậy ta À. cho nó có gió sương hay sao em, em ma đó kêu đó chị trừ ta trừ ta hả rồi à. lần trước là bên ngoại là treo cái gì lá gì dâu dâu tầm ăn hả còn ở đây dạ. cục chung luôn dạ. thôi để giờ à, phước tắt máy tí xíu ha chút xíu nữa rồi ờ, phước sẽ quay ờ, cái cảnh anh em ờ, làm cho mọi người xem một sự rất là chuyên nghiệp của đội ngũ đây giờ uống miếng nước cái uống cà phê cái do ờ, ở ờ, đây cô chú anh chị là dùng sâu dùng xa nên ờ, mỗi lần mà chở cát vô nó rất là khó khăn luôn phải đi đường ghe không à Ủa gần hồi nữa là mình uh, xúc lên đó ha anh? Có, nó dắt lên luôn rồi, à? nó dắt lên luôn à. Nó bắt đoạn dắt đi đường này. Là người ta dắt lên cho mình luôn hả? Ừ, đỡ quá ha. mỗi lần chở vô là mỗi lần khó đứa đứa dây đứa dây từ đây ra ngoài bao la bao xa mà nó ăn tới 300 ngàn tiền à, vô à. cái đó cái dạ, gần, cầu dược à, Phụng Hiệp đi á ha ừ. cũng ờ, lại tới cầu dược đó cũng có, ờ, từ dưới này lên cầu dược cũng có cây hơn cây hơn cây ừ. 300 ngàn thêm chi phí vận chuyển mà mua mà nhiều khi còn không bán nữa <laughs> dạo này đang tránh dịch hết rồi muốn nghỉ hết trơn rồi dạ đâu nãy ăn không dạ đó đeo không thủy rồi cộng hai mấy mấy chục ngàn này cái mối mối gãy luôn á hả nó sắc mà gãy luôn trời ghê vậy mối gì cũng gãy anh mấy kim cương mở gì đâu nói nó là cái đồ cứng nó thôi cái đồ mềm được rồi đó liêm này là test thử nè liêm lên liêm liêm lên ờ, test rồi. ok đúng là dân chuyên nghiệp ha nhìn vô sơ là biết cái nhịp dẫn chỗ nào luôn để em quay để cái máy quay lại đi nhúng đại đâu có gót đâu sợ chắc rồi ok ờ, ok o ok mà đứng đi ê, ê, ok đứng trong đây nhúng không đâu có ra ngoài đâu đi nữa là em thấy không ừ không ổn mà đây với em mà đó mày bước thử đi thôi nhét quá yếu quá Thôi, ừ, ta còn phải vác cát nữa kìa nếu mà đi bình thường là không một xô cát là hồi là thêm bao nhiêu ký nữa 40 ký không ta ờ, sáu chục sáu chục với ờ, cơ thể Điều mình nữa cũng cả trăm mà rồi ổng gì đây mà sáu chục ký gì cũng cỡ gần thôi chứ không tới đâu anh sáu chục không ờ đó nhìn sơ. chục gì ông nội coi năm mấy chứ năm chục từ hàng năm mươi mấy chứ làm sao năm chục được tại con cu nó nhỏ cơm mà dắt cặn xé thì nó mất tiêu hai chén luôn đỡ không đỡ gì được alo kỹ thuật bánh dai không mạnh mạnh đó nha ờ trời tôi cái bán này tôi nghề quá gì bê giật mà không chịu ơi chết bà luôn nãy không biết thế đỡ rồi không biết thế đỡ cắt cái với ông giật đỡ Tại anh đổ vô cái nền ngay cái cái gốc chưa đổ luôn nha anh ruột Anh Tèo chỉ anh Tèo Đù, gan vậy Liêm Dám qua luôn Trời, biết bơi mà Tại vì ổng muốn lấy cái tay nghề cho anh coi anh hiểu không Muốn thể hiện cho anh coi là cái tay nghề của tao cứng nè tôi giác mấy chục năm rồi chứ em chưa thấy ai mà giác <laughs> để em vô lên vậy chứ tôi dở lên anh dân với sông yếu dạ. quá <laughs> đó là làm nhà trên sông làm nhà trên sông rồi giờ mình chơi đường ghe đường đâu ông vô tới hả đợi mấy ông vô cái ông giác xong luôn rồi đúng rồi nếu tính ra vậy uh, 70 kg nhưng mà cái tiền vận chuyển là vậy thấy đúng là cũng phải cũng đáng tại tao tưởng là lên đó là nó sẽ đổ thẳng trực tiếp vô kia luôn là nó đỡ ừ nó máy nó đưa vô nó chuyện ống vô nó rồi xong nó dễ ai nhẹ cái này bơm ừ cái nhà mình chịu nổi đâu vậy đó hả ừ, còn cái này là thấy giác cực quá mình mới vừa xây xong rồi mình chỉ giác thôi giác mình bơm nước vô là không sao còn như bây giờ là anh bơm trực tiếp đi với ghe chị ngóng thì là là nó bể anh luôn tại vì nó chèo không nổi nó nặng lắm nó có nước nó nặng lắm thì thằng ta bơm lên ta phải để cho nó lắng nước em tính ra 300 ngàn không mắc chi phí nó vô tới đây nè như cô chú anh chị xem nè không so với làm nhà làm nhà ở ngoài kia á à, đường vô nè quá trời thì xa một phần nữa là xa rồi một phần thì <laughs> vô tới đây là phải uh, giác liêm ba sĩ bay xuống trời ơi té anh ba chị gửi nè dán hết này đi ba chị gửi quay phim luôn hả dạ em luôn mà cho lên trời ơi anh anh giật chị là anh giật dở đó mà em em không có giật em chơi gì đó thôi thôi thôi còn nhiều nó mốt mà đi gom đi chết luôn chết ổng cờ của nó thôi thôi đi lên giùm cái rồi bây giờ mình à, sẽ đi vô nhà nha cô chú anh chị lên luôn liêm ơi cà phê nữa hả dạ uống đi anh nãy giờ em uống rồi em ngồi uống trên đó rồi đó uống trên ờ, chiếc ghe rồi vô nhà coi đi sữa nữa là sao <laughs> Đưa đi cà phê sữa đi cho tao uống đây Không uống cà phê nữa thể gì ờ, hôm qua là bao nhiêu ta bao nhiêu khói 8 hả 8 12 khói hả <laughs> bốn mươi mét vuông không hai mấy hả cái cái phần sân trước này là lên chút xíu rồi phải không mà sân này mình đâu có lót đâu mình chỉ ờ, chén xi măng thôi phải không đâu có nó sạch bon à có lót gạch tàu rồi hả Tony Tèo bài bản thấy không kệ làm xong đợt này đi rồi uh, chị Hiền chỉ làm mai em của chị cho anh Ủa chị Hiền còn em gái gì không ta hết rồi hết rồi hả vòng vòng sớm này còn ai uh, trẻ trẻ mà già già đâu <laughs> ôi trẻ trẻ ông già quên trẻ trẻ gì. mà ông cũng già à, rồi anh tèo à, gần 40 phải không anh tèo 37 à này là quên này đổ này hết luôn đi giác mới có được có chưa chưa giác chỉ chân là ngủ rồi rồi bé dung ngủ rồi phê càng rồi rồi dắt em về trước luôn ờ, chị Hiền với anh, ờ, anh Hùng có gì ờ, đợt nào bé cắt băng xong á rồi em sẽ xuống xuống em chốt luôn dạ thì em đi luôn ha anh Hùng Cũng khỏe ha Làm dịch nữa giờ tính chiều lại đây Làm nè chứ mấy anh nhậu nè về lại nè Trời ơi đợt sau đi bây dạ. giờ em về ha anh Hùng em về luôn chị Hiền Dạ em về luôn anh Dạ rồi cảm ơn nhiều á Dạ em về luôn Dạ dạ Có gì đợt sau xong hết trơn em xuống Dạ dạ, dạ. <laughs> về trước luôn à, thuận với à, anh tèo ơi có gì tối em ghé về liêm hay là ở đây ở đây à, tiếp hả em ở đây thì anh đi bộ về <laughs> thôi vậy phước xin chào cô chú anh chị và các bạn luôn ha hẹn gặp lại ở clip sau khi mà đã hoàn thành xong hết và bé dung cũng sẽ cắt băng xong thì phước sẽ quay trở lại đây thăm bé và gửi bé ít quà kèm theo à, cái danh sách quý mạnh thường quân tổng cộng là mình chốt hết tất cả luôn rồi mình à, còn dư tiền hay gì đó mình bàn giao còn nếu mà không còn tiền nữa thì thôi chỉ trả lại cho mình <laughs> nghe cười sao <laughs> rồi bye bye và hẹn gặp lại bây giờ thì mình à, đã tới được nhà của bé dung cháu đây thì như các clip trước phước đã đăng á thì cũng đã phẫu thuật xong rồi và hôm nay thì mình à, sẽ à, tiến hành làm luôn à, cái phần nền để chừng nữa cho bé nếu mà có cắt băng á có thể bò hay là đi tới đi lui rồi được với lại làm luôn cái phần vách sau nhà này của anh anh Hùng với lại chị Hiền cái phần sau này nó bị cũng là lá nhưng mà nó cũ rồi một nát gách hết phần mé bên đây thì vẫn còn xài được cái nào mình xài được thì mình vẫn xài à quên nè có cho chiếc vòng nè con đây nè thấy không hứa là uy tín đàng hoàng nè đeo thử ơi à, vòng nhỏ nha đó rồi, con có cảm ơn chưa cảm ơn chú phước đi lẹ lẹ không hỏng thôi chú phước lấy lại à cái đó <laughs> giấu rồi luôn. giấu luôn đeo vô thử coi vừa không nếu không vừa thì để chú phước về chú phước kêu người ta xỏ lại thêm đeo chứ không mà có lấy đeo vô thử. đeo vô luôn á đeo chứ đâu đâu đâu đâu có lấy chú phước đâu có lấy lại đâu cái đó là bằng ngà voi đó chị nhưng mà hơi điểu một tí xíu <laughs> <laughs> à, giả nha Dạ, à, Phước Cần Thơ xin à, kính chào cô chú, anh chị và các bạn ạ. À hiện tại là Phước à, đang quay trở lại à, nhà của à, bé Dung bé mà bị sốt bại liệt đó và sau những ngày phẫu thuật xong và làm luôn cái phần nền nhà cho bé thì hôm nay Phước quay lại đây để hỏi thăm gia đình coi tình hình của bé Dung như thế nào và chốt luôn cái danh sách của quý mạnh thường quân á hỗ trợ cho hoàn cảnh của bé à. địa chỉ ở đây là huyện Phụng Hiệp xã Tân Phước Hưng ấp Mùa Xuân số nhà là 205 và phía trước cô chú anh chị đây chính là bé Dung đây phần nền cũng đã được ờ, lót xong dừng luôn ờ, cái phần ton này nữa sạch sẽ rồi ha chào cưng dạ. lấy ra ờ, lấy quà đồ vô để góc đó đi lên gánh gạo đồ vô ồ đứng được rồi nè đi được rồi nè vịnh cái lào đầu đứng được em chào ờ, chị hiền dạ, dạ. dạ. em chào luôn anh hùng ô đi bò bò được anh thấy không đây nè bé dung chú Phước nè đã ha ngon lành rồi sau uh, cũng uh, mấy năm giờ bắt đầu là đi được rồi đó thì nó bước được dạ mới mà mình còn phải tập uh, vật lý trị liệu nữa nó mới uh, đi được luôn wow dạ làm nẹp rồi cho nó tập đứng rồi nè dạ ô cái nền ờ, sạch quá trời em bước vô trong em coi cái ha anh rồi, rồi, rồi. đây cũng dựng lại cái phần ton luôn nè cô chú anh chị ở đằng sau luôn ở đằng sau này là do tính làm cái cửa sổ luôn á nhưng mà một phần là chị Hiền á với anh Hùng nói là mưa ở sau đó là ruộng nó tạt vô bởi vì mình khỏi phát cửa sổ dạ bữa hổm tính làm luôn rồi đó ngon lành này ha giờ là sạch nữa chứ cái nền này là giờ ở đây chắc là cao nhất sớm rồi đó đây nè bé dung nữa là chú không ghé thăm nữa luôn đó dạ để cho bạn ấy ghi ờ, đồ đồ vô gửi thêm ờ, mớ quà nữa cho gia đình mình kà, kà, kà, chú mà kêu kêu con giọng chú cả đó chỉ y cái giọng vẫn còn đeo luôn nè dạ. khoái mừng lắm dễ gì vẫn còn đeo cái giọng luôn ha kệ kệ giọng mà ờ, chú đi con thôi kệ đi cho bé nó làm gì đó tự nhiên của bé đi là phải dịnh vậy đó hả chứ đứng mình nên là giờ hết được giờ bác sĩ mới kêu mình là mua dạ chiếc xe mà chị, chị, dạ chị gửi cho em phải không dạ. thì à, chiếc xe đó phước cũng à, đã để trên cái màn hình đó cô chú anh chị có thể xem ạ hồi xưa là chắc cũng đâu có bò được khí thế gì vậy à có bánh xé bánh ăn đi tự lục xé bánh ăn đi ha có mua bánh cho con á nhiều lắm trời quậy rồi thấy không có gạo có bánh có đồ mới luôn đây qua đây với chú nè đi qua đây nè qua đây nè con dung đứng lên nè đứng lên đi nè trời ơi ờ à. xé ra cho bé ờ, ăn luôn đi anh bé muốn ăn cho anh con gỡ cho ừ, gỡ đi con con là hàng xóm hay sao con là cháu cháu hả ừ nè ăn bánh chung với em luôn kìa lấy bánh ờ, bánh kìa đây ăn luôn muốn ăn bánh gì đó sẽ ăn, ăn chung đi đây có gửi bánh nhóc của trần này thấy không kẹo nữa nè quá trời rồi kẹo sữa nữa nè liêm vô đây chung với anh nè liêm ngồi bên đây nè liêm để hồi nữa ờ, đưa cái danh sách cho anh bẻ ra hả bẻ ra ăn mới được hả bẻ nhỏ nhỏ ra con cầm cắn ăn đi sao kêu cho bẻ nè anh hùng anh uh, phan bỏ bỏ thuốc tí xíu đi bỏ thuốc tí xíu đi con tại, con ăn tại cái vì, này ờ, nè, con ăn cái này rồi, dạ, rồi, quay lên rồi, rồi có cô chú anh chị thấy à. kỳ à, mình bỏ đi thuốc chút đi rồi mình hút Ừ, đưa danh sách cho anh đây với lại uh, lôi uh, gạo với lại mì qua đây luôn anh chốt danh sách cho chị ờ. đây bữa nay uh, ghé thăm á bé để cập nhật cho cô chú anh chị ờ, xem á để uh, chúc mừng cho gia đình mình kèm theo đây là gửi tặng bé thêm uh, quần áo cho ba anh em luôn à, tháo ra liền tháo ra giùm em luôn đi chị tại tay em cầm cái máy rồi hỏi à, bé là hai bộ nhưng không biết có áo khoác không nữa các dạ. bạn thần á bạn nhờ mua giùm y có áo khoác luôn nè đó quá trời đồ rồi ba anh em luôn nha có đồ cho bé hàng lớn luôn nè vô thử nè cưng vô nè con nè có áo khoác cho lớn luôn mỗi à, mỗi người là hai bộ kèm theo một cái áo khoác đó là chắc của bé lớn đó bằng ở nhà cho nó mát cái áo khoác nữa nè áo khoác này chắc của lần lớn nè mở ra thử đi uh, gì phi phải không phi mở cáo khoác ra coi thử rồi ờ à, mở cáo khoác ra xong rồi ổng ờ, sọt cái đồ vô anh coi thử rồi có vừa không à, áo khoác của lớn đó con phi đó áo ấm rồi đó là đắt đồ của bé dung á ồ bé dung hay là của à cô bé dung đó nhỏ xíu cô bé dung nó gin à, đẹp quá trời luôn nè thấy không nè nè nè nè, có đồ mới bận rồi nè nè nè con mà dòm chút rồi đó cái đồ mới nè đó. như tết vậy đó ha đó. nè dung nè đó nè. đẹp quá ha đó, đó. có đồ mới có bánh Đúng ăn luôn đó, nè. đó quá trời đẹp luôn rồi <laughs> à, vậy là cái áo này là của uh, ngang rồi đúng rồi đó vừa ngang cái áo kia của ông phi lấy dung thì áo gin vừa hả ra đen coi nè của còn cu kia đâu à? đi chơi hả dạ. vừa hả sọc cáo áo khoác vô thử uh, phi có vừa không bận ở nhà cho nó mát à, đó áo khoác ok ha Ồ, đẹp luôn đó. Bé Dung nè, bé Dung đồ đẹp của của, của bé Dung nè, bé Dung. Đồ đẹp của con nè. <laughs> ăn đi con, có gì tháo ra ăn đi. Ờ muốn ăn thì tháo ra ăn đi, ăn chung với uh, với em mình đi. Đưa đưa cho cả cậu năm cà tháo cho. Ừ. Ờ kìa kìa. Rồi rồi rồi con con có cảm ơn chú không? con con cảm ơn con cảm ơn không cảm ơn các dạ, ờ, cô chú không nè cảm ơn đi đi nói con cảm ơn cô chú nhiều lắm đã cho con đi <laughs> dành cái cái dành. Dạ. Ờ, cái, mà là à, bình gạo à. à hồi bữa hổm á chị là mình đi uh, cắt ra rồi lấy đi cắt uh, cái chân chị dở đôi vớ giùm em chị coi thẹo bự không có sao không dở giùm em ha từ từ từ từ ý ý đau không có bé có nếu đau gì không á chị uh, à, về thì mấy mà ngày ngày đầu thì đau mà bây giờ đỡ rồi dạ đứng là đứng lên trời trời chú ờ, dòm à, bây giờ ờ, phẫu thuật kiểu mà dạng thẩm mỹ ha dạ, cũng đỡ ha các chị nó lẹ ha nói, gần lại luôn hả chị dạ. rồi vậy được rồi để cho bé ngồi đi được rồi em chỉ thấy sao vậy được thấy rồi nè nè nè buông ra phan nè con con cầm con con con đứng lên cho mà chú chú dọn cái rồi nè đứng lên ờ à, đứng đứng yên coi dòm coi ồ buông ra đó đứng được luôn kìa dạ. vậy là hay lắm mà đỡ lắm rồi đó giờ là dạ. mình đi tập vật lý trị liệu dạ. với lại cái chiếc xe gì hôm bữa chị nói với em đó xe đó là tập, tập đi đó là bác sĩ nói là khoảng 2 triệu mấy 3 triệu dạ thì một chút xíu nữa em sẽ gửi ờ, cho mình ờ, còn dư lại cái số tiền thì gia đình mình ờ, sẽ nữa liên hệ với bác sĩ rồi mình mua đó về cho bé rồi hôm nay thì uh, em sẽ gửi cho gia đình mình thêm là thùng mì với lại uh, chục ký gạo nữa nè chục ký gạo đây ngoài ra là em sẽ à, đọc luôn cái danh sách của quý mạnh thường quân và chốt sổ luôn là mình sửa đồ này nọ là bao nhiêu rồi bây giờ em xin phép đọc ha chị cứ để cho bé ngồi chơi đi đầu tiên á là Zalo của chị à, Mùa Xuân hỗ trợ à, cho bé Dung là 5 triệu Zalo chị Thu Phương hỗ trợ là 5 triệu Zalo cô Kim Hương Lê ở Mỹ hỗ trợ là 5 triệu 750 à, ngàn đồng tức là 250 USD em Thu ở Đài Loan à, có Zalo là Chen Willing hỗ trợ 5 triệu đồng chị Ngọc Thí Lư hay Thí Lữ gì á hỗ trợ là 3 triệu Em à, Junway ở Malaysia hỗ trợ là 1 triệu. Chị Phụng Niêm ở Canada hỗ trợ là 1 triệu gửi Facebook của ba cô Tuyết Đòn, Huệ Đòn, Nga Phạm hỗ trợ 1 triệu gửi Facebook nhà chiến nhà đất hỗ trợ 500.000 đồng. Facebook chị Linh Dương hỗ trợ 200.000 đồng. Zalo Hà Mộng Dung hay là Hà Mộng Dũng gì đó hỗ trợ 500.000 đồng. Chị Quỳnh Anh Thư ở Đài Loan hỗ trợ 500.000 đồng cô Nhàn, cô Nhan Nguyễn và cô Linda Tạ ở Mỹ hỗ trợ 500.000 đồng. Cô Mai ở Mỹ hỗ trợ 500.000 đồng. Cô Ngọc ở Canada hỗ trợ 500.000 đồng. Em Quyên ở Đài Loan hỗ trợ 500.000 đồng. Zalo Dizen Vân hỗ trợ 500.000 đồng. Một mạnh thường quân ẩn danh có số ghét cuối là 27644 hỗ trợ 100.000 đồng. Facebook Trần Phú Thành hỗ trợ 1 triệu. Zalo em Minh Ngọc hỗ trợ 200.000 đồng. Facebook em em à, yêu heo hỗ trợ 200.000 à, đồng Facebook Dung Vũ hỗ trợ 300.000 đồng Facebook Hà Mã hỗ trợ 1 triệu một Mạnh Thường Quân ẩn danh có số ghét cuối nữa là 80618 hỗ trợ 100.000 đồng bạn Dương à, bạn Dương mà cái tên này dài quá nên à, có ở sau là mình không thấy được tin nhắn nên mình chỉ biết được là một bạn có tên là Dương và ba chấm hỗ trợ 200.000 đồng bạn Thu chân hay là thu trần gì đó hỗ trợ 500.000 đồng một bạn ờ, cũng là tin nhắn dài chỉ hiện được có chữ là đào hay là dao gì đó nhưng mà số ghét cuối là 231953 gửi vào ngày 12 tây tháng 3 hỗ trợ 1 triệu à, một bạn chuyển qua Momo với số ghét cuối là 03101 hỗ trợ 200.000 đồng em Trinh ở Bạc Liêu hỗ trợ 200.000 đồng Zalo chị Tuyết Trinh hỗ trợ 500.000 đồng à, bạn chị Trinh là chị Tiết qua hỗ trợ 500.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh nữa với số ghét cuối là 2718 hỗ trợ 50.000 đồng Zalo Lê Phạm hỗ trợ 1 triệu à, bạn Nguyễn Đô Thanh Sang hỗ trợ 200.000 đồng Zalo chị Diệu Đỗ hỗ trợ 500.000 đồng chị Bích Tuyền và chị Mỹ Anh hỗ trợ 600.000 đồng chị hay là cô gì đó Y Phụng hỗ trợ 200.000 đồng Zalo Mỹ Dung hỗ trợ 500.000 ờ, đồng. Một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 21035 hỗ trợ 300.000 đồng. Chị Trang Nguyễn, Zalo là Kim Hoa hỗ trợ 1 triệu. Và cuối cùng là bạn Mai Hương hỗ trợ 100.000 đồng. Thì tổng cái số tiền là 43 triệu. 43 triệu thì những cái phần quà này gạo, mì với lại quần áo và bánh kẹo là của cô Tuấn hỗ trợ riêng à, không có liên quan tới 43 triệu đó cô Tuấn tặng riêng hỗ trợ cho gia đình mình rồi thì bây giờ tổng những cái chi phí mà hôm hổng gài em đưa cho chị ví dụ như là đợt đầu tiên là em gửi cho chị là 2 triệu đợt thứ hai là em gửi cho chị là 25 triệu thì là 27 triệu kèm với uh, lót nền và mua mấy cái phần ton này dừng lên sửa nhà cho mình là 10 triệu 8 thì uh, tổng cái số tiền uh, tất cả là 37 triệu 8 thì 43 triệu em trừ ra 37 triệu 8 nó sẽ còn là 5 triệu 2 bây giờ em sẽ bàn giao cho gia đình mình là 5 triệu 2 tức là chốt sổ thì 5 à, triệu 2 đó thì một phần là chị chích ra khoảng 2-3 triệu chị mua chiếc xe cho em còn à, hai triệu mấy đó thì mình để mình à, như là mình tiền xe em đi tới đi lui và em Dung có cần cái gì đó thì mình mua thuốc thang cho em bé đó dạ rồi bây giờ thì gia đình mình có gửi lời gì không ạ à? có anh cho em gửi lời uh, cảm ơn hết trơn tất cả anh chị các mạnh thường quân à, trong cái danh sách à, nãy anh đọc đó dạ. đã giúp đỡ cho bé dung vậy giúp đỡ cho gia đình em được vậy em thay mặt gia đình là em cảm ơn rất nhiều lắm dạ, dạ. À, ngoài ra những lời cảm ơn những à, cô chú anh chị hỗ trợ trong danh sách thì phước cũng xin cảm ơn thêm các uh, như là nhờ cộng đồng mạng dạ, họ dạ. chia sẻ dạ cũng là nhờ một phần họ phải chia sẻ dạ. những cái cái clip này để lan tỏa ra và khi đó nó sẽ tiếp cận được các mạnh thường quân bởi vì mạnh thường quân mới biết dạ. thì em cũng uh, xin ờ, tại vì chị chắc chị không biết chị dạ, tưởng là dạ, mạnh thường quân dạ thì em chỉ ờ, cảm ơn thêm dùm cho chị gửi lời luôn tất cả mọi người dạ rồi anh cho em gửi lời thăm cái cái cô gì nãy hỗ trợ đồ với à cô Tuấn ở bên à, Mỹ à, bên dạ Mỹ hỗ trợ là quần áo rồi gạo đồ này nọ dạ, cho em gửi lời uh, mà cảm ơn cô Tuấn luôn dạ, dạ. À, bánh kẹo đây á chị gửi cho mấy bé rồi đây dùng chung với uh, chia vui với uh, lại bé Dung dạ thì anh chị em trong nhà đó mình ăn chung dạ, dạ. đây để giờ em sẽ đếm uh, ờ, 5 triệu hai em bàn giao cho chị ha dạ, dạ. liêm đếm giùm anh liêm năm triệu hai đếm đếm nó trước đi rồi xong rồi đưa qua cho anh để anh nói chuyện với Dung xíu sao rồi mấy ngày im không con đau không Dung ơi giỏi đi rồi mà chú mà cho kẹo nữa kìa con con mà dạ. anh không giỏi là, là là chú không cho nữa đó <laughs> Dũng không cho kẹo nè Ờ kìa chú không cho kẹo nữa kìa Dở đi con kẹo Thôi chắc thấy bánh phái rồi Thấy kẹo à, Ôm kẹo rồi <laughs> Rồi bây giờ thì à, ở đây là cái số tiền 5 triệu 2 Em bàn giao cho chị Chị đếm là dùm em ha 52 tờ tờ 100 ngàn không à Bữa nay đi rút ở ngoài ngân hàng cho nó gửi tờ 100 ngàn không dạ đủ phải không chị dạ. đủ không đủ rồi à. rồi hồi nãy thì mình cảm ơn rồi giờ không cần giờ mình chỉ là điểm đủ tiền rồi mình dạ. cất thôi mình đi mua chiếc ờ, xe chiếc xe để cho em mấy ờ, đứng rồi, em cũng ờ, cảm ơn anh hứa cảm ơn Liên nào nè với anh Thèo Tèo anh Thận dạ, anh Thận dạ, kỹ sư trưởng à, à, ai cũng nhiệt tình với à, bé Dung với gia đình em hết trơn á em cảm ơn hết trơn á dạ. dạ thì tụi em chủ yếu là bỏ dạ. sức ra đi thôi chứ à. còn tất cả là cũng là tiền mạnh thường quân thôi dạ, nhưng mà em biết rồi nhưng mà cũng không nhờ anh giúp quay được cho bé vậy thì bé cũng đâu được vậy dạ, em, dạ cái này là do cái phước phần của bé dạ, dạ. <laughs> được hưởng dạ. chị lúc đó giờ cũng mấy năm rồi khổ dạ. cực đứng đồ không được giờ thì à, nhờ các cô chú thương dạ. chứ nếu mà bé không có phước phần thì em đăng lên cũng không ai hỗ trợ đâu dạ. <laughs> nhờ cũng à, dễ thương nè dạ, con con con con dòm chú cái đi thôi kệ đi đó cho đứng dạ. ngồi rồi vậy chơi được rồi dạ. này chắc thôi vậy tụi em xin phép về dạ. à, rồi dạ, tắt máy để ngồi nói chuyện chơi chuyện tí xíu uống miếng cà phê dạ. uống cái miếng cà phê đi liêm dạ, uống cũng rồi hả? Đây anh Hùng là hiền khô luôn nè, anh không nói gì chứ. Mà quên nó hỏi chị mừng không chứ? Mừng. mừng dữ lắm anh, mừng dữ lắm. Vâng mà nghe bữa hổm nói là ngủ không được luôn phải không? Ngủ không được luôn, nằm hoài không ngủ được gì trơn á, thức hoài tới sáng luôn á, mừng dữ lắm. Cái lúc mà chỉ ờ, nghe mà chỉ đi phẫu thuật thôi đó hả? Dạ, mừng dữ lắm. Mình nghĩ là chỉ là mổ thôi. Dạ. Chứ đâu có nghĩ là làm được cái phần dạ, dạ, này đó, cái nền sửa dạ. lại cái nhà gì dạ. nữa nó dạ. tuy nó không có sửa hết được hết nhưng mà nó cũng đỡ dạ. rồi với lại anh biết sao không với uh, à, sửa cái nằm vậy nè là bé dung cũng mừng lắm bé dung nằm không không chịu vô buồn ngủ luôn đó thì đây giờ ngủ ở đây cũng được à, rồi mà đòi ngủ ở đây không mà em kêu vô buồn ngủ là không chịu đòi nằm ở đây ngủ và bữa nào cũng nằm lăn lóc rồi bò cho đã cái tự ngã ra ừ. nằm nó sạch hơn hồi so với hồi dạ. xưa nếu mà hồi xưa cái nền kia thì dạ, dạ. như bé thì sao chơi được dạ. sao mà có thể là linh động linh dạ. hoạt để đi tới đi lui được dạ được vậy thì em cũng mừng lắm mà và bé dung cũng mừng nữa bé dung là, là nằm trên gạch là thường luôn đó nhà mình nó cũng mát mẻ hơn dạ. hồi xưa là cái kia là giống như ờ, phi thấy vậy rồi dơ phải không giờ bước lên đây là thấy nó ok rồi đó dạ. sạch sẽ cho bé tại vì em nghĩ lúc đầu á là tính tính ờ, để ờ, cho bé phẫu thuật về mà phẫu thuật về thì cái nền nhà nó cát không à rồi nó gạch nó lởm chởm lởm chởm rồi sao mà bé bé thì cần cái sự linh động linh hoạt để cho chân tay đồ á cái chân á cho nó có gì co giãn á để đi tới lui rồi nó quậy nữa nó lẽ nằm trên cái giường đó rồi sao được bởi vậy thôi suy nghĩ cái ra thôi làm luôn cái phần nền để giúp anh chị luôn dạ. rồi bây giờ anh biết sao không bây giờ là không cần em ẩm luôn bây giờ là cứ thả vậy đó bò chơi là quậy chơi vòng vòng trong à, nhà bò chơi đã rồi dịnh lằn lằn rồi xong xuôi là tự ngã tự nằm tự nằm không, không mệt quá luôn. mệt quá ngủ bây giờ là không không cần em ẩm luôn đó bây giờ là rót rồi cái nền này là bé dung là tự động mình lên luôn chứ không chứ hồi xưa là đó. chỉ ngồi trên xe lăn thôi dạ, dưới em ẩm không à dạ. ngồi trên xe ngồi xong thì em ẩm chứ đâu đâu có bò đâu có linh hoạt bây giờ có cái nền nhà này rồi là bé giờ chị làm công chuyện cũng cũng khỏe dạ, nữa dạ. À, em thấy chị gào lại dạ, mấy cái này lại nè để em thôi bé bò ra tới lộ luôn đó gào lại như vậy là đi qua đi lại đó khỏe tự ngồi đó mà chơi đó chơi chị làm công chuyện nhà nữa dạ. cũng khỏe đỡ dữ nữa dạ. thấy bữa nay mặt mày sáng sủa hơn chưa dạ. hết sốt rồi hết bệnh rồi phải không khỏe rồi mà không biết sô này có nóng không nữa cho ăn ăn cũng quá ít thôi hả chị dạ. để ăn mà này chắc nó chơi nhiều quá dạ. ăn được bao nhiêu đâu kìa dạ, con con con con có cảm ơn không con cảm ơn cô chú không có cảm ơn cô chú không giờ chắc không biết gì đâu nữa lớn lên mới biết dạ, em được thì em cũng mừng lắm thì mừng lắm phước mừng dữ và trời mừng lắm anh hùng mừng không anh hùng nó là hút cái mừng luôn rồi đó <laughs> giờ đi làm mà hỏi gầu nữa phải không đi làm là khỏi ờ, vừa lo vụ nhà cửa rồi giờ chỉ ờ, kiếm tiền ờ, lo cho nó thôi chứ ngoài trang trải cuộc sống được rồi không, không đến nổi đâu À, hiện giờ chủ yếu là mình à, đi làm mình à, kiếm tiền để trang trải à dạ. mấy cái phần này là giờ là ổn rồi dạ. phi nè thấy em mình vậy mừng không nè dạ mừng <laughs> mừng ha chứ lúc trước đi làm rồi lo mỗi lớp nào một phần phải kiếm tiền để phẫu thuật dạ. rồi lớp nào không biết làm sao nữa tùm lum cái chuyện chứ nặng cái đầu luôn sáng ngủ vậy là nặng cái đầu giờ thấy tối ngủ ngon rồi không ngủ được luôn đó. không ngủ được luôn hả không ngủ được luôn lo gầu rồi ờ, rồi khóc riết rồi thấy bé riết thấy tội quá trời không mà hồi xưa là hai tâm trạng khác nhau dạ. mình ngủ không được mà mình dạ. gầu dạ. thấy bé tội giờ mình ngủ không được đó là do mừng quá mừng dạ bây giờ thì mừng quá trời mừng chứ hồi đó bé cũng hỏi hoài mẹ ơi chừng nào con đi học rồi chừng nào con đi được mẹ rồi cái em nghe bé vậy là em chỉ biết khóc thôi chứ anh thấy biết làm sao giờ mình nghèo biết làm sao dạ. dạ. trong vòng đây à, cũng à, cỡ khoảng chưa được tháng không ta mới hồi em ghé được rồi chắc cũng à, hồi đọc cũng trong tháng tư này không nè quay quay qua trong tháng tư không á dạ. chưa được tháng nữa mà giờ là xong hết trơn đã khỏe dạ. khỏe mình bây giờ là chỉ là bác sĩ nói là đợi cho hết dịch là mình lên cảnh là mình nhập viện cảnh là mình tập trị lý trị liệu dạ. dạ tập từ nào mà bé đi đường thôi mình mua cái xe nữa là thấy ổn rồi cái xe đó nó dễ thì à, bác sĩ kêu là mình phải hỗ trợ chiếc xe đó đặng, dạ. cho bé nó đẩy đi đi xa nó dạ. động cho nhiều đặng hai cái giò nó nó, nó quen đi đó. Dạ. là từ từ là nó sẽ phục hồi cao hơn dạ. nhưng mà em nghĩ là phục hồi phục hồi chắc cũng khoảng 90 phần trăm cái chân nó cũng sẽ còn có hơi bị tật tí xíu à, tại vì anh biết sao em quên nói với anh nữa à, bác sĩ Hải nói là hai hai cái khớp gối này của bé nè dạ. nó nó bị lỏng nữa anh vậy đó nó không có nó không có như cái góc áo của mình bởi em bé ngồi xuống em bé đứng lên là làm cái cục vậy đó hồi đó em không biết em mới biết em thấy hai cái chân nó cong vòng vậy các em không biết em hỏi rồi bác sĩ nói là là hai hai cái khớp này của bé nè dạ. nó bị lỏng nữa nhưng mà bác sĩ kêu mình là bây giờ thì à, cũng là mới mới mổ à, phẫu thuật nói gần đây dạ. là bác sĩ kêu mình là bây giờ là mang cái cái đôi nẹp là hỗ hỗ trợ cho bé đi rồi hỗ trợ chừng nào mà bé bé mà đi đi được một mình á dạ. là mình sẽ mở cái nẹp đó ra rồi coi là hai cái khớp gối của bé nó có cứng lại không dạ. miễn không không cứng thì à, cỡ 6 tuổi là bác sĩ sẽ mổ cặp inox sau à, là bắt dạ. đầu mình tiến hành mình à, làm cái khác nữa dạ, dạ chứ à, bây giờ là bác sĩ nói như là hai 6 tuổi thì cũng còn lâu tới mấy năm nữa dạ, dạ, dạ. tại vì hai cái khớp này là của bé nó nó bị lỏng chứ nó không dạ. có được bình thường như mình bởi mà bác sĩ nó ra đây cho mình là em bé nó đứng là cái lúc nào là cái cái này nó cũng nó kêu cái gắt cái hả dạ nó kêu cái gắt mà nhưng mà nó nó ẩn ngược ở đằng sau vậy nè chứ ừ. anh anh thấy cái giò nó đâu có bình thường như mình dạ đâu. đúng rồi dạ, nó hơi cong đúng không đúng rồi đó bởi bởi hồi đó em không biết nên em mới hỏi rồi bác sĩ mới mới à, mới khám là mới giải thích là bác sĩ bấm ở, ở trong cái ờ, cái cái khớp ờ, gối này của bé này Yeah. Dạ. là bác bác sĩ bấm vô chẩm là bác sĩ nói là cái khớp này của bé dạ, nó bị dạ. hở Yeah. cũng như là bị lỏng khớp vậy đó Trời. dạ rồi ờ, rồi bác bác sĩ là cũng như là cái cái bác ừ, giám đốc ở đó luôn đó dạ. bác là giám đốc là trực tiếp cái ca của nhỏ này nè dạ. là bác hải nói thì bây giờ là cứ bây giờ là bé là mới mổ cái này rồi cũng như cái sức khỏe nó đâu được tốt đâu dạ. tốt chứ mà mỗi lần mổ là ta phải gây mê dạ. gây ra mê mê thì nó cũng ảnh hưởng cũng ảnh hưởng lắm rồi à, bác cả nó coi bây giờ chỉ là về là hỗ trợ cái đôi giày đó là mang đi rồi chừng nào mà tới 6 tuổi á tới năm cỡ 5 tuổi cũng được mà 6 tuổi cũng được là hai hai năm đó đó yeah. Dạ. là miễn mà mở cái cái cái, cái đôi nẹp ra là cho bé tự đi lên đó là hai cái khớp đó nó dính lại thì thôi còn không dính lại thì bác dạ. sẽ tiến hành là cặp inox cho cặp inox cặp inox tiếp dạ cũng còn là một cái quá trình rất là dài và là tất cả là phải dựa vào sự cố gắng của gia đình mình thôi sức của em là chỉ có ờ, cố gắng tới đây là tại vì chị cũng biết á em ờ, nhiều lắm em tùm lum dân chị có thấy trên zalo em đi liên tục thì dạ, em cũng thấy ờ, anh cũng đồng hành với thuận với liêm nè đi tùm lum hết trơn tứ xứ hết trơn dạ. em cũng đang theo dõi cái ấy của anh đó của bà hai hả dạ em tùm lum em coi tùm lum cho em theo dõi tùm lum chứ Ủa bà hai đang à, kiếm gia đình à, cho bà cháu nội bà thì dạ, dạ, em cũng thấy là mấy anh là cũng là đồng hành dữ lắm là ờ. à. cũng giúp và dữ lắm chứ đâu phải một mình em giúp việc dạ. gia đình em đâu dạ bởi vì xong cái nào xong cái cho bé để cho bé à, rồi giờ là một phần là cho gia đình mình để tự lo cho bé dạ, có duyên có dịp nữa em đi nghe tiện đường lâu lâu thì em ghé em tạt ngang qua em thăm để em coi coi bé làm sao có gì cập nhật cho cô chú mừng rồi thôi vậy em xin phép em à, về ha chị gì em xin phép em về luôn ha anh hùng rồi về luôn nha phi dạ. lấy à, đồ đồ bận đồ của bé dung nữa đó có áo ghim đẹp quá trời luôn nha chú về nha dung ơi máy dạ, dạ, bay chú nè con bye bye rồi bye bye à. <laughs> rồi à, một lần nữa phước à, xin cảm ơn các cô chú quý mạnh thường quân à, anh chị và các bạn đã luôn đồng hành quan tâm và giúp đỡ cho những hoàn cảnh mà phước đã từng đi qua rồi bye bye và hẹn gặp lại chúc cô chú anh chị dồi dào sức khỏe làm ăn phát đạt không, không,